à, sáng nay sáng nay ờ, mình học qua cái pháp quán niệm xứ trước hết đó là mình học về ờ, gọi là quán chiếu à, năm truyền cái à, cái cái cái cái cái, cái, cái cái cái đề mục đó là năm truyền cái năm truyền cái là gì năm truyền cái nó là năm cái thứ phiền não ngăn che che khuất nó ngăn chặn cái ờ, thiền dị chỉ và thiền quán thì năm truyền cái nó gồm có là tham dục là thích trong năm dục thích thú trong năm dục thích sắc thanh khí vị xúc còn uh, tiếp theo là sân truyền cái có nghĩa là sự bất mãn sự bất mãn ở trong uh, sự bất mãn ở trong uh, năm dục và tôi nhớ tôi đã nói không biết là bao nhiêu lần nữa đó là cái người thích càng nhiều á thì càng nhiều bất mãn thích ít thì ít bất mãn mà thích càng nhiều ví dụ như bây giờ người ta coi nặng cái chuyện ăn mặc thì họ mới khi họ mới có nhiều cái sự bất mãn trong cái chuyện ăn mặc có thích thú trong chuyện ăn mặc thì nó có bất mãn trong chuyện ăn mặc đại cái nhà cửa xe cộ rồi ngoại giao rồi bạn bè tùm lum hết email facebook của thoát tùm lum hết thì hãy càng mà mà thích càng có nhiều cái mình để mình bận tâm á thì càng có nhiều cái để mình để mình bất mãn ừ, có nhiều người họ dễ ăn là tại vì họ đối với họ họ không có nặng vấn đề cái khẩu dục họ không có nặng cái vấn đề ăn ngon ăn dở cho nên từ đó họ không có khó chịu trong chuyện ăn uống của nhiều người chỉ cần mình nêm nếm không tới họ khó chịu nó, nó hơi tanh chút ăn họ cũng khó chịu nó hơi nguội một chút họ khó chịu nó có cái mùi hơi nồng một chút họ khó chịu nó hơi đắng một chút nó hơi cay một chút nó hơi ngọt một chút nó hơi chua một chút là khó chịu còn có người thì cũng sao nó không ngon thôi ừ nhớ nha cho nên nó là hai cái này nó là một cặp người mà thích tùm lum á, thì sẽ bất mãn tùm lum người càng nhiều dục á, thì người thì càng nhiều sân à, thích và bất mãn á, ham thích và bất mãn là lẫn cặp cho nên ở trong cái thiền thiền chỉ á, khi mà mình đắc tới tứ thiền ấy, thì mình không còn tầm tứ hỷ lạc à, cái quan trọng là cái lạc à, cái lạc cái tứ thiền mình không còn nữa mà lạc là vui là thế. cho nên khi mà mình đắc tới tứ thiền cái lạc nó không còn nữa thì cái khổ nó cũng không còn nữa à, nó đặc biệt như vậy cái khổ nó không còn nữa có nghĩa là người đắc tứ thiền cái tâm của họ nó vững dưng lắm cho nên là họ chỉ còn có xả thôi nhớ nha chỉ còn có xả thôi ừ, bởi vì họ không còn lạc nữa mà lạc cái khổ là ăn cặp à, dục với sân là ăn cặp à, cho nên tu bên thiền chỉ đặt cái tứ thiền rồi nó không còn khổ không còn lạc còn tu thiền quán khi mà quý vị mà mà đắc nhị quả nhị quả tức là tu là tư đà hàm á thì giảm nhẹ dục ái và sân à, giảm nhẹ dục ái và sân có nghĩa là giảm nhẹ cái dục ái có nghĩa là tuy không không có diệt hẳn nhưng mà giảm nhẹ thôi tiếng Bali gọi là ô la ri cắt là thô á ô la ri cắt hả cà má à, camera gá rồi cái già bà đó có nghĩa là họ giảm nhẹ cái dục ái và sân mà cái loại thô thiển á thô thiển là sao thổ thiển tức nghĩa là, là dục ái mà sân mà ở phàm phu á à, thì hoặc là ở thánh hữu học à, thánh xin lỗi thánh sơ quả nó còn có cái biểu hiện ví dụ như mình không thích thì mình có cái biểu hiện có thể chẳng hạn như ngã nan ngày có thể ngày ngày khóc nghe nói đức phật kỳ sắp tịnh tới ngày nay ngày khóc nhưng mà riêng vị thánh sơ quả đó thì họ nhiều lắm họ chỉ cao mày thôi hoặc là họ thoáng cái nét buồn vậy thôi chứ còn họ không có có những cái biểu lộ nhiều như là, là sơ quả nhưng mà sơ quả đó, cũng là vi tế so với phạm phu khóc là ta chỉ khóc nhẹ chảy nước mắt đỏ mắt vậy thôi còn phạm phu mình lăn bò ra đó rồi kêu trời trách đất thì bị sơ quả không có như vậy nhưng mà vị đó cũng còn có thể chảy nước mắt còn cái vị mà tứ đại hàm thì họ chỉ thoáng cao mài hoặc là họ chỉ thoáng buồn vậy thôi ừ, nhớ nha nhưng mà ở vị thánh nhị quả đó giảm nhẹ một cặp phiền não có nghĩa là giảm nhẹ dục ái và sân có nghĩa là giảm nhẹ rất là nhiều giảm nhẹ cái giảm rất là nhiều cái cái ham thích ở trong năm năm trận, cho nên hễ mà không còn ham thích nhiều năm trận thì cũng không còn bất mãn nhiều trong năm trận nó giảm cái cặp đó rồi lên tới tam quả thì dứt hẳn cái cặp đó luôn có nghĩa là dứt dứt hẳn cái dục ái và sân và chính vì dứt dứt hẳn cho nên vị đó không còn cái cơ hội quay trở lại có dục sau khi mệnh chung nhớ nha muốn quay lại có dục á, thì quý vị phải còn một chút tối thiểu phải còn một chút gọi là dục ái còn thích ở trong năm trần mới quay lại được còn một vị hàm họ không còn một mãi mai nào hết cho nên nhớ nhớ cái điểm này nhớ kỹ nè vị hàm á dầu chưa từng tu thiền chỉ nhưng mà khi đã chứng hàm rồi thì do không còn dục ái và sân cho nên tâm của vị hàm á tôi nhắc lại lần nữa chưa chứng thiền lần nào hết nha nhưng mà do không còn dục ái và sân nên vị này có một cái tâm gọi là tương đương với sơ thiền cho nên nếu mà chưa đắc thiền gì hết mà anh hàm lăn đùng ra chết thì tối thiểu anh hàm bắt buộc phải sanh về cái cõi thấp nhất đó là cõi sơ thiền chứ không thể quay lui cõi dục hỏi vì sao vì sao không có thiền mà vẫn sanh được cõi thiền là bởi vì do không còn dục cái và sân cho nên khi vị này chết là vị tự động là sẽ thành tựu cái sơ thiền tự động có chuyện chuyện tự động nha thì nó sanh được tối thiểu cõi sơ thiền còn nếu mà anh hàm mà đắc nói theo nói theo tạng Adidam á nếu mà họ đắc tứ thiền họ sanh về cõi cõi cõi quảng quả còn nếu mà đắc ngũ thiền thì họ sanh về năm cõi tịnh cư à, nếu mà đức tin họ nhiều hơn mấy năm cái quyền khác tính tấn thì nên tụi em đức tin họ nhiều quá, thì họ sanh về vô phiền đồng tấn nhiều tin á thì sanh về vô nhiệt còn niệm nhiều thì thiện hiện mà định nhiều thì thiện kiến còn tuệ nhiều thì họ sanh thẳng về cái cõi sắc cứu cánh còn có vị thì cả năm quyền địa yếu phải gì phải gì khi năm quyền đều yếu thì tự nhiên tính quyền sẽ là mạnh nhất trong đó các vị nghe kịp không khi năm quyền của vị a na hàm đều yếu thì tự nhiên trong cái yếu đó đó tự nhiên là cái ông tính ông sẽ được xem là mạnh nhất chính vì lẽ đó cho nên cái vị anaham cái gì cũng yếu thí dụ cái vị đó cái gì cũng yếu thì tự động vị nó phải sanh nếu mà cái gì cũng yếu nhưng mà là đặt tu đại tư đại hàm đặt anaham rồi thì khi cái gì cũng yếu thì vị nó phải còn có một cách là vị nó đi sanh vào cái cõi anaham thấp nhất đó là cõi vô phiền nhé cõi vô phiền nhớ cái đó à, thì tôi đang giảng về năm năm truyền cái đó là tôi đang nhấn mạnh cái một cặp đó. tôi nhắc lại khổ và lạc là một cặp còn hãy còn có cảm giác gì còn cái cảm giác mà hỷ lạc á, thì tự nhiên sẽ còn cái cảm giác khổ ưu à nhớ nha hỷ lạc và khổ ưu là hai cặp nha tham dục và sân hận là một cặp có nghĩa là khi người mà không có hỷ lạc á, thì tự nhiên khổ ưu biến mất cái người không có tham dục thì sân hận vẫn biến mất có nghĩa là khi con không còn ham thích trong năm dục nữa thì tự nhiên sân hận nó cũng biến mất sân hận ở đây thôi nó phải hiểu nghĩa rộng nha sân hận mà mình không học đạo mình tưởng sân hận là giận hờn căm ghét không phải sân hận nên nó nghĩa nó rộng lắm mình khởi lên cái ý mình kẹo mình không muốn cho ra đó cái tâm bổn sẻn nó cũng là sân mình tiếc nối tiếc núi hối hận một cái chuyện cũ cũng là sân sân tặc lạnh đố kỵ có nghĩa là ờ, ờ, ờ, tặc cái đây là lạnh tặc tặc cái đây là đố kỵ tức là tặc đố đó mình cái tâm ghen ghét ganh tị cũng là sân bụng bụng xỉn cũng là sân tiếc núi hối tiếc cũng là sân bốn cái là sân tặc lạnh hối đều là sân nhớ nha chữ sân này nghĩa nó rộng vậy đó thì vị a vị tu đầu hồi xưa giờ các vị học á sẵn sáng nay tôi nói luôn cái vụ phiền não chú ý nha phải ghi nha chú ý phiền não của sơ quả cái này phải sáng này phải học kỹ lại hồi đó đến giờ thì người học a thì đàm thì thường là bị dính vào trong con số đó là hệ à, sơ đạo thì diệt từ thân kiến hoài nghi và giới cấm thủ nha xưa giờ mình học thường mình học ba cái đó nhưng mà à, đó là nói theo tặng kinh chỉ nói theo tại a thì đàm thì cái giới cấm thủ không có chi pháp bởi vì giới cấm thủ nó chính là tài kiếp nhớ nha giới cấm thủ có nghĩa là người ta nói rõ nữa do không hiểu tứ đế là gì à, không hiểu đạo đế là gì nên mới có cái giới cấm thủ à, cái đó quan trọng đó giới cấm thủ là gì khi mà tôi hiểu rằng á mọi hiện hữu là khổ cho nên đam mê nào của tôi á trong đời này nó cũng chỉ là đam mê trong khổ như vậy thì mọi hiện hữu đều là khổ đế vì chúng nằm ở trong ba khổ khổ khổ anh có phải khổ và như vậy thì tất cả những cái đam mê của tôi nó đều là đam mê trong ba khổ thôi thì cái niềm đam mê trong ba khổ nó được gọi là tập đế bây giờ tôi muốn hết khổ thì tôi phải chấm dứt cái niềm đam mê trong khổ đế thì cái sự vắng mặt của tập đế nó chính là diệt đế mà cái con đường dẫn đến cái sự vắng mặt đó chính là đạo đế khi mà tôi hiểu như vậy thì tôi chỉ có một cách hành trì thôi đó là tôi tu tập theo bát chánh đạo bởi bởi vì chỉ có bát chánh đạo mới dẫn đến cái sự nhàm chán trong khổ đế nhớ nha cái câu này chắc quý vị phải ghi tôi giờ tôi tôi làm miếng quá chỉ có tu đúng bất chánh đạo tu đúng tam học tu đúng 37 phẩm trợ đạo và bảy pháp bồ đề đó thì mới dẫn đến cái sự nhàm chán khổ đế một cách gọi là toàn diện à, dứt gọi là dứt khoát còn không á thì nếu mà không có tu đúng không có tu rốt ráo cái bát chánh đạo không có tu rốt ráo cái tâm học đó, thì chúng ta không thể nào mà nhàm chán gọi là triệt để Dạ, đối với khổ đế tôi có thể chứng minh đó là một cái người mà họ đam mê trong dục có dầu họ hiểu đạo họ biết rồi sanh già đau chết rồi biết là xa đọa tập lưng họ biết tập lưng hết nhưng mà hễ mà họ còn thích trong năm dục thì họ còn quẩn quanh trong năm dục nha họ cũng còn thích trong năm dục rồi cái người mà đặt thiền á đặt tới phi tưởng người phi tưởng mà nếu mà họ không có thấy được bốn đế đó, thì họ vẫn còn thích nó cho nên hễ còn thích trong thiền thì phải quẩn quanh trong các cõi phạm thiên chẳng hạn như đương kinh mình kể cái chuyện là là ba cái vị đạo sĩ mà được xem là hàng đầu trong trong cái cuộc đời đức phật ấy. đó là ông đạo sĩ a tư đà ông đắc tới phi tưởng thì phi tưởng cũng biết chứ cũng biết là ổng sanh về cõi vô vô tưởng ở vô sắc thì ổng sẽ không có cơ hội gặp phật nghe pháp nhưng mà ổng không thể lìa bỏ được cái niềm đam mê trong đó cho nên ổng sau khi coi tướng thế tử tất đạt xong là bảy ngày sau ông về là ông ông chết mà ông sanh về cõi vô cõi phi tưởng phi tưởng tới tám mươi bốn ngàn đại kiếp nữa thì ông mới là ông mới là xanh để xuống nhưng mà theo cái tỳ bộ tỳ bà sa của phật giáo bộ bộ phái thì họ không biết họ dựa vào đâu nhưng mà mình cũng nên ghi nhận đó là cái ông a tư đà này đó là sau khi mà ông sống 84 ngàn đại kiếp rồi đó, trên cõi phu sắc đó rồi được cõi phu sắc cao nhất ông sẽ sang xuống một cái cõi lành Và lúc nào cũng vậy hết á từ phạm thiên xuống là không phải đọa nha mà phải đi qua một kiếp động để từ kiếp động nó trở đi kiếp động dùng giới cái gì họ sanh là sanh là một vị trời ở cõi dục thiên là là sanh làm nhân loại một kiếp động thì sau kiếp động nó là bất định thì ông A Tư Đà sau 84.000 đại kiếp ở trên cõi phi tử phi tử xong ông xuống một qua một kiếp độn thì trong đó không nói rõ là trời hay là người nhưng mà sau kiếp độn nó thì do cái nghiệp cũ ông phải sanh làm con trộm các vị nghe nản không nản chứ tức là là làm à, thà đạo sĩ đắc thiền lên cõi cao nhất trong tam giới nha cõi phi tưởng phi tưởng tưởng sao tới rồi chết xuất qua một kiếp độn rồi sanh ra là làm chồng thì hết cái trồn nó bắt đầu ông mới gặp thiện gặp thiện hữu minh sư gặp thầy bài tốt bằng tốt ông tu tập ông đắc thiền trở lại à nhưng mà đó là chuyện của sau này nhưng trước mắt là cái khả năng sau đó rất là lớn nha cho nên một cái người mà không hiểu bốn đế thì làm gì làm mà cũng còn một chút gì đó họ đam mê trong trong khổ đế mà hãy còn đam mê trong khổ đế có nghĩa là còn tập đế mà còn tập đế có nghĩa là còn tạo ra khổ đế nha nhớ cái đó nhớ cái chỗ này ừ cho nên là cái giới cấm thủ là sao do anh không có hiểu rằng muốn hết khổ triệt để thì anh phải hết đam mê trong khổ đế do anh không không biết cái chuyện đó cho nên thay vì muốn hết khổ anh phải tu bất chánh đạo thì anh lại chọn là hai cách một là tu tu cũng thiền định nhưng mà nó không có rốt ráo cũng có niệm nhưng mà không có rốt ráo cho nên là khi mà niệm và định mà không rốt ráo mà lại đi theo một cái cái này cái, cái quan trọng nè không rốt ráo cho nên nó đi theo một cái lý tưởng không có chính xác thí dụ như tu thiền để mà mong sanh về cõi này cõi kia tu thiền mong để có thành thông ừ. tu thiền để mong được cái cảm giác an lạc hiện tại chứ không có nghĩ đến cái chuyện mà đắc chứng ừ, thánh trí ha thì cái kiểu tất cả những kiểu tu học nào tất cả um, đường lối tu hành nào không hướng đến niết bàn hả và không theo đúng ừ, đạo đế đều là giới cấm thủ nhớ nha có nghĩa là tất cả cái đường đường lối mà sao mà à, à, không hướng đến diệt đế và không đúng đạo đế đều là giới cấm thủ mà tu đầu quần họ đã hiểu bốn đế là gì cho nên họ phải lìa cái giới cấm thủ mà giới cấm thủ đây là mà là một cái hình thức biểu lộ của tà kiến chứ đó không phải là phiền não nhưng mà vì theo bên tặng kinh á thì kể nó như là một loại phiền não chứ thật ra cái phiền não tu đầu quần có nhiều cách kể một là đó tu đầu quần trừ được thân kiến hoài nghi và giới cấm thủ hai là nói tu đồ quần chỉ có cái việc có hai phiền não thôi đó là thân kiến và nghi là đủ rồi nhớ nha ba là tu đồ quần diệt hẳn năm phiền não nha tu đồ quần đó là sơ quả đó. sơ quả diệt được năm phiền não năm phiền não là gì ta năm phiền não là thân kiến hoài nghi giới cấm thủ rồi gì nữa bụng xỉn và và đố kỵ nhớ nha nhớ nhà những kể năm là kể vậy đó tu đầu quần diệt trừ được năm phiền não là thân chiến hoài nghi với cấm thủ bụng xỉn các vị có thấy lạ không tại sao mà bữa nay tôi nổi hứng tôi không có kêu bổng sẻn mà tôi kêu bụng xỉn là bởi vì bổng sẻn là cái tiếng việt xưa có rất nhiều người việt hôm nay họ nghe cái chữ bổng sẻn họ thấy ngần ngợ ngần ngợ nha cho nên á bổng sẻn à, nghe khó hiểu hả hơn là bụng xỉn ở ngoài đời nói bụng xỉn là ta biết ha rồi ở ngoài đời người, người ta nghe nói dễ ngươi nó dễ hiểu hơn là dễ vui nha dễ vui là tiếng việt xưa tiếng việt xưa cho nên có nhiều người họ mới sơ cơ vào đạo họ nghe cái chữ dễ ngươi dễ vui họ, họ cứ có nhiều người họ cứ nhíu mà họ suy nghĩ thì khi tôi nhìn tôi thấy cái đó tôi mới nói à dễ ngươi dễ ngươi họ nói dễ ngươi là hiểu liền ừ, dễ ngươi dễ ngươi nhưng mà thì cái tiếng việt xưa ờ, thì các ngày xưa các ngày kêu dễ vui ừ, dễ vui cũng giống như sẵn tôi nói luôn chuyện nó lạc đề mà biết đâu cũng giúp được bà con tiếng việt nó có cái chữ đãi bôi đãi bôi mà tiếng việt nam kêu là bãi bôi bãi bôi ờ, rồi à, tiếng việt nam bây giờ nè nó có cái từ thảo mai à sẵn này gặp luôn nha bụng bụng xỉn đó, tức là mõn xẻn ha dễ vui nó tức là dễ vui còn đãi bôi tức là bãi bui biết bãi bui không alo trong room được có ai có ai nghe chữ bãi bui chưa ta bãi bui để coi để cả à, đây bãi bui tí là nói cho người ta vui nói cho có vậy thí dụ người ta, mình mình vừa vừa, vừa mới ngồi xuống mình mình ta để cái chén cháo cái mặt thơm quá quá sức thơm thiệt thiệt chị khéo tài hết sức mà chưa biết nó mặn ngọt nó, nó, nó là sao mà cứ cứ là sang rất là bãi bui là nói cho nó nó nó, nó đẹp như vậy đó là bãi bui mà thật ra cái chữ bãi bui này nó từ từ chữ đại bôi tiếng hát đó, đại bôi là vậy đó đại bôi có nghĩa là nói cho nó nó uh, giống như chót lưỡi đầu môi á à nói trời ơi em đẹp quá nhưng mà tào ơi con chó nó là mắt tay mũi họng mắt bụi câu câu con đậu con ba nhưng mà mình vẫn nghe nó đẹp thì cái đó trường hợp nó gọi là đại bôi ừ. à, đại bôi nhưng mà bây giờ tiếng việt trong nước á, thì họ lại học thêm một cái từ mới của trung quốc đó là thảo mai à cái này sẵn trong mình học luôn cái chữ thảo mai thảo mai là vậy đó thảo mai là ừ, nói cho nó đẹp nó hát dễ ẹc à mà cũng khen cái giọng em là đúng là giọng thiên phú nha em mà không có làm ca sĩ thì em hát hát đám ma là tuyệt vời ví dụ như vậy thì đó là thảo mai ừ. ok rồi xong <laughs> này <laughs> mà thảo mai là bữa nay quý vị học được rất là nhiều điều rất là nhiều chữ bụng xỉn bỏng sẻn dễ ngươi dễ vui đãi bôi bãi bôi rồi thảo mai cay rồi xong rồi nó học thêm chữ thảo mai cho nó sang ha rồi rồi như vậy mình đang tôi quay trở lại năm tiền có nghĩa là khổ lạc là nó nó nó là một cặp đối xứng với là khổ ưu ở đâu có khổ ưu thì ở đó có hỷ lạc khổ ưu tức là sự khó chịu của thanh tâm còn hỷ còn hỷ lạc là sự dễ chịu của thanh tâm thì hay ở đâu mà có khổ lạc thì sớm muộn gì cũng có khổ ưu mà ở đâu có khổ ưu thì mình biết lòng lòng vòng lòng vòng trong đó thế nào rồi cũng có khổ cái hỷ lạc nha rồi cái tham dục ở đâu á, thì cái sân hận nó nằm vòng vòng ở đó mà hả mình thấy sân hận ở đâu á, là mình biết cái tham dục nó lòng vòng ở đó cho nên năm triền chỉ đầu tiên là tham dục là sự thích thú trong năm dục trong năm tầng còn sân là sự bất mãn trong năm năm tầng mà bất mãn ở đây nó có bốn cách nha yeah. đó là sân tật lạnh hói nó đều được gọi là sân ha yeah. rồi tiếp theo đó là hôn thủy hôn thủy có nghĩa là hôn trầm và thủy miên có nghĩa là trạng thái làm biến hay là buồn ngủ hay là trạng thái giả dưỡi giả dưỡi buồn ngủ lười biến thì gọi chung là hôn thủy nhớ nha hôn thủy thì đây cũng là một cái thứ phiền não mà nó ngăn trở cái tâm trí của mình và cái anh hung thị này anh đọc đến mức mà coi như chữ a la hán mới hết cha cái vụ này mạo tạ à. cái tâm mà cái tâm lười biếng này nó buồn ngủ nó nó cứ gật gù gù rồi nó ngáp lên ngáp xuống giống như nó muốn lên đồng rồi đó giống như cô cậu dựa rồi đó cái đó mình tưởng nó dễ mà thật ra ông lắm đọc lắm ông nó phải lên tới tứ quả mới hết cái ông mà hung thị nha rồi tới trạo hối trạo hối là sao trạo hối đây là một cái chữ phiền não được nói từ tặng kinh nha cái này phải ghi nữa trạo hối là kiểu nói theo tạng kinh hả sáng nay quý vị chắc học à, hết hậu hối là hết giờ rồi kết hợp hai phiền não là gì là hối tiếc và phóng dật à, tiếng Bali gọi là út thách chá cúc cúc chá có nghĩa là hút giật cái nghĩa là nghĩ lăn ra lăn ra nó không tập trung còn cái hối này cái cúc của trái này có nghĩa là lòng ái náy dây dứt bởi hai bởi một trong hai điều don và anh don tức là tại sao mình đã làm chuyện đó tại sao mình lại nói cái câu đó tại sao mình có suy nghĩ đó hoặc là tại sao mình không chịu làm chuyện đó tại sao lúc đó cái câu như vậy mà mình không chịu nói tiếc chi một đêm rồi mai sai ngàn chục hoặc là chỉ có một một lời chẳng đáng chi mà mình cũng không nói rồi mai này mình nghĩ là mình tiếc ha dù chỉ một lời chẳng đáng chi coi như là hối này có nghĩa là mình tiếc nuối hai điều một là tại sao cái điều đó mình không chịu làm không chịu nói cái điều đó tại sao mình không từng nghĩ tới hoặc là mình nói tiếc là tại sao mình đã nghĩ suy nghĩ như vậy tại sao mình đã nói như vậy tại sao mình đã làm như vậy nghe nhớ nha như vậy cái đây là cách nói về não thần kinh rồi tạo hối rồi tới cái gì nữa ta tạo hối rồi tới hoài nghi à hoài nghi cái chữ hoài nghi tôi tôi nhớ tôi định nghĩa rồi mấy trung rung còn nhớ không ta hoài nghi ở đây nó có hai nghĩa hoài nghi có ba nghĩa cái chỗ này trung rung còn nhớ không trung rung này nó mình giảng không thấy mặt cho nên mình không có biết là nó ngủ rồi nó thức mình không biết được hoài nghi có ba nghĩa một á, là hoài nghi hoài nghi chuyện thông thường à, như đứng trước ngã ba đường đứng trước một lựa chọn phức tạp thì đó gọi là hoài nghi thí dụ như bây giờ mình nhìn ba cái này mình không biết là cái nào đúng ví dụ như bây giờ mình thấy có hạ bốn cộng dây điện mà không biết mình nên cắt cái cộng nào thì đó cũng là hoài nghi nhưng mà cái hoài nghi này nó không phải là phiền não nha gọi là mình đứng trước ngã ba đường mình giờ mình biết quẹo phải quẹo trái ta quẹo và tắt của khác là có như là ngàn trùng biển xứ luôn nhưng mà cái hoài nghi nó không phải là phiền não à cho nên hoài nghi đồng nghi thông thường tức là đứng trước cũng lựa chọn phức tạp cái hoài nghi hai đó cái hoài nghi hai đó là gì ta là hoang mang nghi hoặc về các cái vấn đề giáo lý quan trọng có ảnh hưởng đến vấn đề tri kiến và hành hành trì đó để đi kiến hành trì ví dụ như à, mình thắc mắc không biết sao cái pháp môn cái niệm xứ này thấy gì đâu mình cái gì đi biết đi ngồi biết ngồi cũng vậy rồi có thể đắc thánh hả ta cái gì đơn giản vậy hả tu gì đơn giản vậy ta tự nhiên cái đi cầu biết đi cầu đánh răng cái đánh răng chỉ vậy là đắt pháp môn chị sao nghe nó bộ nó, nó nghe nó, nó linh nghe nó không có gì thiên liêng hết mình cứ thắc mắc vậy hoặc là mình không biết trong kinh nói vậy nhưng mà mình không biết vô ngã là sao có nhiều người họ họ ngộ lắm nó nếu vô ngã không có ai vậy ai là người tạo nghiệp thiện nghiệp ác thì cái kiểu thắc mắc đó đó cái kiểu mà nghi ngờ đó đó được gọi là kiểu hoài kiểu nghi ngờ cái kiểu hoài nghi mà có ảnh hưởng đến tri kiến và hành trì nha yeah. ừ cái đó hoài nguy hiểm là cái hoài nghi này nè cái kiểu này nè kiểu hoài nghi này nè là phiền não à, nguy hiểm mà sơ quả phải đoạn trừ nha à, rồi cái kiểu hoài nghi ba là sao ta à, là hoài nghi thầy bạn và pháp môn hay đường lối hành trì ví dụ như bây giờ các vị không có thắc mắc cái kiểu kiểu hai kiểu hai là kiểu nguy hiểm á thắc mắc về vấn đề nghiệp báo vấn đề tam học về tam bảo về luân hồi không có thì cũng có nhưng mà quý vị hoài nghi về cái đường lối trước mắt nha ví dụ như là bây giờ qua miếng điện tự nhiên sẽ thấy qua bên dòng ha si thì giải phòng xẹp mà qua bên cái dòng ba ao thì họ lại kêu mình tu thiền chỉ trước mà tôi báo trước trong râm nha là mai mốt khi tôi in cái quyển tuệ quán các vị cũng sẽ đọc thêm đó là các vị về miếng điện các vị khi mà tha, tham dự nhiều cái cái khóa thiền cái thiền viện các vị dễ bị sốc lắm tại vì bên thiền bà dòng bà ốc họ nói về bốn tầng thiền họ nói giống như ăn kẹo vậy đó nghe ham lắm tức là họ bên thiền dụng thiền báo là họ, họ là mình mình nghe hoặc mình đọc về dụng thiền báo mình cảm giác giống như đắp bốn thiền giống như ăn kẹo dễ ẹt à ừ. là mình thấy quan mang rồi rồi lát sau mình qua bên cái cái, cái truyền về cái các thiền viện mà thuộc về truyền thống asi thì mình à, thấy họ coi nặng cái điều phòng xẹp họ coi nặng đến mức mà gần như là cái lý thuyết căn bản của Mahasi là không có đá động gì đó gần như đó là không đá động để kinh kinh nghiệm xứ tức là sách của họ thì có nhưng mà trong cái lý thuyết thực tế là gần như là họ không có màng mà họ cứ coi nặng là cái bụng lên xuống lên xuống rising falling rising falling cứ như vậy đó là mình cũng hoang mang rồi mình qua cái dạng như qua bên trung tâm Sumin qua trung tâm Upanita là mình cũng mệt mỏi là mỗi dòng nó cho mình cái, cái kỳ kỳ thì cái thắc mắc cái nghi hoặc trong cái đường lối hành trì trước mắt thôi đó thì cái đó là kiểu là kiểu hoài nhi thứ ba nha ừ. kiểu thứ kiểu thứ nhất là an toàn hoài nhi an toàn kiểu thứ hai là kiểu hoài nghi nguy hiểm còn kiểu thứ ba đó là 50 50 có nghĩa là nó không phải phiền não nhưng mà nó cũng phải là cái thứ hoài nghi mộng bởi vì nó ảnh hưởng đến cái hành trì của mình còn cái thứ hai là cái gọi nghi ảnh hưởng tri kiến nhớ nha uh-huh. thì năm năm cái cái này nè thì à, bị dính vô cái này tức là khi mình tu thiền chỉ tu thiền quán mà mình cứ hoang mang nghi hoặc mình không có dứt khoát được mình kiểu tu được kỳ tại sao thầy a nói khác mà thầy b lại nói khác à, thì cái này nó không phải là hoài nghi nó không phải là cái thứ hoài nghi liên hệ thiền não nhưng mà ra nó cũng là một thứ hoài nghi nguy hiểm hơn là loại một còn loại một cũng cái gì hết lỗi một thì mình đứng trước ngã ba đường mình hoặc là mình đi đứng trước một đống đồ đạc mình không biết là, là phải lựa cái nào vậy thôi nha các vị công trung trung có nghe kỹ năm năm tiền chưa rồi. đối phó à, năm tiền nha cái vụ này mập ạ cách phương thức đối phó năm tiền mình đã từng học là tâm bị tiền cái đó thì nó giống như cái gì trung trung còn nhớ không ta alo cái này phải nói thêm nữa xem sắp a tỳ đàm bìa xanh nha a tỳ đàm bìa xanh thì trong đó đó không cảm ơn không nhắc đến năm cách đối phó cho nên ở đây bắt buộc vị trong đó chỉ có chỉ có giải thích là tâm bị năm năm triền á thì nó giống năm ví dụ gì ha người bị năm triền á thì giống như năm ví dụ gì ha rồi cảm giác của của các tầng thiền chứng nó cho mình nó cho hình ảnh tương đương với năm cái ví dụ gì có nhưng mà cái cách mà đối phó năm tiền thì không có nhớ nha rồi bây giờ ghi ghi nè cách đối phó dục truyền cái à, có hai là bất mỹ tướng và sự khéo tác ý bất mỹ tướng là gì ta bất mỹ tướng nó một đời a su bà hát ni mít tá rồi cái sự khéo tác ý cái này tức nghĩa là yo niso mana sikara nhớ nha à, nhớ nha cái này nhớ nhớ nhớ cái đó bất mỹ tướng trong râm này có để ý không cái chữ áo sú phá này đó là 99% kinh sách Nam Tông Việt Nam đều dịch là bất tịnh hết mà chỉ có một mình chúng tôi là chúng tôi cứ dịch là bất mỹ là vì sao vì chúng tôi có căn cứ ở trong chiếu giải nó rõ ràng còn mình dịch bất tỉnh là tại vì mình dịch theo tàu cái người việt nam mình cắt đầu không lên là vì tàu nó đè mình coi như nó đẹp trong lịch sử bao nhiêu năm nó đè đủ chuyện tới lúc mà mình đi theo phật giáo đó là nó lấy nguyên cái bắt tông nó nện lên cổ mình là mình le lưỡi tới lúc mà mình đi theo nam tông rồi đó là tiếp tục bị cái cái cái, cái tàu nó đè tiếp cái chữ á số phá này nó có hai nghĩa một là sạch á số phá có hai nghĩa nha là sạch và đẹp mà trong trường hợp á mà mà đây nè trong trường hợp mà vô thường khổ vô ngã và và phá đó tức là anicca dukkha anatta và asupha phá này nó không không không có nghĩa là tịnh nó không có nghĩa là bất tịnh mà nó có nghĩa là phá không phải là bất tịnh mà là bất mỹ có nghĩa là cái chuyện cái nó không phải nó đẹp cái nghĩa đẹp đó, nó rộng hơn là nghĩa sạch nhớ nha ừ, thí dụ như là cái thức ăn ngon thì vẫn xài cái chữ xuất phát được cái âm thanh nghe hay vẫn xài chữ xuất phát được thì như vậy chữ xuất phát ở đây đó nó con mình phải hiểu đó là là đẹp chứ không phải là là sạch nhớ cái đó nha cái này nhớ ừ. cái hai nghĩa mà ở đây mình thường trong hán tạng họ lấy cái nghĩa là nghĩa sạch cho nên á xuất phát là không sạch có nghĩa là bất tịnh nhưng mà lẽ ra đó ác xuất pháp trong trường hợp này phải hiểu là không có đẹp như vậy thì, thì như vậy ác xuất pháp trong trong chỗ này nghĩa là là đẹp cho nên ác xuất pháp nghĩa là không có đẹp nhớ nha thì có hai cái điều kiện để mà đối phó với dục truyền cái một là phải có cái cảnh cái cảnh không là cảnh không đẹp và hai là phải có tâm khéo tác ý cảnh không đẹp ở đây đó là cái gì là cái khía cạnh hay là cái trường hợp à, không hay của năm dục ừ, thí dụ như hành giả ừ, khéo tác ý thấy rằng đẹp gì thì đẹp nhưng bên trong cái đẹp đó là là giả đẹp gì thì đẹp nhưng mà sớm muộn gì cái này nó cũng vô thường à, hành giả thấy rằng thức ăn mà mình cái món ăn ngon làm trước mặt mình đây nè chỉ cần mà bảo quản trong một cái điều kiện nhiệt độ không thích hợp thì trong vòng 6 tiếng, 12 tiếng, 24 tiếng là sẽ bị sinh nó sẽ bị thiêu nó sẽ bị hư nó sẽ có mùi vị không chấp nhận được hành giả thấy rằng cái thức ăn này nè à, thấy nó ngon lành nó thơm nó đẹp như vậy đó nhưng mà chỉ cần mà nó, nó chạm vô trong miệng mình thì bản thân mình còn góp thì nó chỉ là người khác à, hành giả thấy rằng y phục nè à, vật dụng những thứ mình thường xài ngay cái bằng chải nè chỉ là nãy nó chưa có dùng thì mình thấy bằng chải đó nó tốt mình muốn nhưng mà chỉ cần ai đã dùng nó để đánh răng rồi họ rửa sạch cái máy họ để là thế là mình <laughs> không không à, mà nói đến đây tôi mới nhớ một chuyện là ngày xưa ngày xưa nhiều năm lắm tôi mong là cái người đó à, đừng có nghe cái này cách đây 20 năm tôi có qua đêm ở một nhà phật tử mà tôi chỉ tôi đi tôi quên đem bằng giải theo chắc sáng khoảng bốn năm giờ tôi đi dậy tôi xuống nhà tắm thì tôi mới trực nhớ lại cái bàn chải tôi mới lên cái cái dèm là cái đại tôi lục tôi lục tôi biết là tôi không có đem theo cho nên tôi đánh răng bằng tôi đánh xuất viện bằng tay thôi thì ở trong nhà đó nó có một chị chị rất là đẹp mà chị rất là dễ thương friendly lắm chị đứng đó chị xuất viện trước chị thấy tôi đi sao mà tôi xuất viện bằng tay cái đó, đó xuất viện thì là nhanh ra mới đưa tôi bằng chải nó chị lấy cái con sử dụng thì phải những cái người đẹp đó thì thì nó nó nó gì nó nó dễ nhìn hơn người không đẹp nhưng mà làm thì thì làm với tôi cầm bằng chải mà tôi khó xử ghê lắm là bởi tôi chưa từng dùng bằng chải chung với ai hết tức là tức là là lúc đó tôi mới thấm được năm đó tôi cũng lớn lớn năm năm của hai mươi rồi lúc tôi mới thấm được một chuyện có nghĩa là thì ra mình nói mình thương này thương người kia nhưng mà nó chính cái mà mình gớm á, nó cũng là một cái cái rào cản trong cái cái cái cảm giác à, thì lúc đó tôi mới thấm thấy à thì ra cái đề mục bất tỉnh nó hay như vậy đó. tức là là mỗi khi thì mình nhìn cái cô này bằng bao nhiêu cái mỹ cảm bao nhiêu cái hảo cảm nhưng mà tới khi mình cổ đề nghị nó là sư lấy cái bằng giải này sư dùng nè là lúc mà tự nhiên cái mình khẩn liền <clears throat> cho nên tôi kể quý vị nghe cái câu chuyện nó không phải là rùi bu hoặc là tàu lao đâu mà cái đó là một cái câu chuyện mà tôi cho là rất là rất là giá trị rất là cần thiết có nghĩa là chỉ cái gớm nó chỉ có cái gớm thôi là cái gì nó cũng sập hết trơn à, cho nên cho nên muốn chấm dứt cái cái dục triền thì chuyện đầu tiên là mình phải tác ý mình phải chú ý đến cái gì chú ý đến cái cái cái cái, cái khía cạnh mà bất bất toàn bất mỹ của của của cái dục cái cảnh cảnh trần ấy nó cũng làm cho mình như là một là giảm nhẹ hay là dứt hẳn ừ, dứt hẳn dù tạm thời đi nữa nhưng mà trước mắt là nó cũng dứt dứt hẳn cái, cái tham dục nhớ nha thì cho nên muốn chấm dứt tham dục thì nó có hai một là một là cái bất mỹ tướng có nghĩa là cái khía cạnh mà nó nó đẹp của cảnh hai nữa là cái sự khéo tác ý nha cái đó là cách một rồi cái cách đối phó năm cảnh còn cách đối phó dục truyền cái còn được kể có sáu còn được kể có sáu à, còn được kể có sáu nhớ nha ừ, cảm ơn cái cô giọt mưa này nè cô có boss cái vali lên nè à, tác ý đến cái không đẹp là gì còn tác ý còn cái khéo tác ý là gì khéo tác ý cái là mình nhìn cái gì đó mình nghĩ đến vô thường khổ vô ngã đúng rồi trốn trốn trốn nha rồi còn được kể có sáu bài giảng sáng nay bà con giá nào cũng phải ráng học nha một là chắc cái cô giọng mưa cô mà nhắm cô giỏi quá thôi cô bỏ mà liên lên dùm chứ tôi làm biến quá nha cô tôi để tiếng việt thôi nha asufa nimitas ogoho có nghĩa là một là kỹ à, không phải học lộn lộn nắm chỉ nắm hay là nắm nắm kỹ à, các cái khía cạnh bất mỹ à, của cảnh trần cái số 2 đó là thường xuyên à, quán niệm đề mục bất mỹ bỏ bali vô giùm đi alo bỏ vô bali vô giờ cái thứ nhất tôi đọc rồi tôi đọc rồi cái thứ nhất là gì cái thứ nhất là asufa nimittas ukkaho nha rồi còn cái thứ hai là áp xuất phát xa của na nó vô rồi cái thứ ba nó là in trí in trí về xuất quốc tawarata cái số ba nó là thường xuyên thu thúc sáu căn rồi cái số bốn là ăn uống chừng mực tiết độ ăn do cần không phải do thất à, cái vụ này mệt này nha ăn uống chừng mực tiết độ rồi người ta mới giải thích thêm là ăn do cần chứ không phải do thích ví dụ như cái cơ thể mình lúc mình đang nóng thì mình ăn cái gì vui cho nó mát mình đang đói thì trong cái điều kiện trước mắt nó có cái gì đến thì mình ăn cho nó no mà mình biết cái đó nó độc cho cơ thể thì mình có ăn nhớ nha chứ không phải có nhiều người hiểu lầm đó ô tu hành rồi là mình sẽ sống đơn giản nên tôi không, không có để ý gì đó là bậy rất là bậy nha các bậc thánh người ta cũng không phải ăn những cái thức ăn mà nó độc hại cho cơ thể cũng tránh chỉ trừ trường hợp rất là đặc biệt à, chỉ trừ trường hợp rất là đặc biệt đó là một họ biết cái năng lực thiền định của họ đủ để đối phó với thức ăn này mà thứ hai nữa đó là họ phải ăn cái món ăn này để cho thí chủ họ được quan hỷ và nhờ vậy họ được vô lượng phước báo thì trong trường hợp đó đó à, thì vị thánh không phải là không có cẩn thận là chấp nhận cái gì cũng ăn chứ còn thông thường thì nếu không phải vì trường hợp đặc biệt thì vị thánh cũng phải là người rất là cẩn thận họ chỉ ăn khi ăn những cái gì họ thấy cần chứ không phải ăn do họ thấy thích còn phàm phu mình á lâu lâu mình thích ờ, chè trôi nước lâu lâu mình thích chè đậu xanh thích ăn sôi bắp lâu lâu mình thích kho cái này nước cái kia đó giờ mình ăn do mình thích còn bậc thánh thì chỉ ăn vì cần ăn để mà cho nó no bụng để họ sống thôi nghe nhớ nha cái đó gọi là mất ta nhiêu ta rồi tiếp theo là nó kalayana ta có nghĩa là số năm á số năm á có nghĩa là thân cận minh sư thiện hữu ờ, ví dụ này mệt rồi nha minh sư là ông thầy thầy giỏi minh là sáng thầy giỏi thầy giỏi thầy giỏi thầy biết thầy biết nhiều còn thiện hữu là bạn lành à, cái số năm là minh thân cận minh sư thiện hữu nhớ ha rồi cái số 6 đó là số 6 là gì ta cái số 6 cái ừ, này nó quan trọng lắm số 6 tiếng Bali của là sắp ba cặp Yakapha tiếng Việt Nam có nghĩa là chỉ trò chuyện về cái đề tài nào hỗ trợ cho à, cho cái à, cho cái đề mục đang tu thân ở đây á, là tự lìa bỏ dục trì có hiểu không ta alo cái số 6 đó là chỉ trò chuyện về đề tài nào mà hỗ trợ cho đề mục đang tu tập phải ở đây là sự lìa bỏ dục tiền có nghĩa là mình chỉ nói chuyện về cái chuyện về cái đề tài nào đó mà nó giúp cho mình á, lìa bỏ được cái dục tiền ừ. ví dụ như mình kể chuyện mình á à, tôi ừ, một là mình thấy mình thấy không thích nói thì thôi mà nếu mà nói đó thì phải nói về chuyện đó ví dụ như là à, thì rồi tôi đi bangkok tôi có vô tôi coi được cái chỗ trong cái bệnh viện hoàng gia nó, nó có cái chỗ mà người ta trưng bày mấy cái xác á à hoặc, là mình nói về cái sự bất tịnh của cơ thể ví dụ như vậy mình chỉ nói lòng vòng chứ đừng có ngồi mà bàn với nhau về dùng một dùng hai dùng ba rồi mấy cuộc thi hoa hậu áo dài áo tắm rồi đó là bàn hồi là cái là, quốc khí sông thiên luôn cho nên nó làm cái thứ sáu là chỉ đề chỉ chỉ trò chuyện về cái đề tài nào mà hỗ trợ cho cái đề mục đang tu tập mà ở đây đó tức là nói về cái cái đề tài nào mà nó hỗ trợ cho cái sự lìa bỏ dục truyền thôi nha mà xui rồi đó kêu viết vali đâu có viết bây giờ tôi viết này nó khổ như vậy đó số một Bali là gì ta nãy biết người ta viết luôn rồi asu bà tôi ta gì ta Ni nimitasa ugaho đó là số một á số hai là asu tha pawana nuyogo số ba là indri yesu gutta Dwarapta. Số 4 là Bhoikani Mattanyuta. Số 5 là Kalayana. Kalayana Mattata. Số 6 là Sappayakatha. Nhớ nha. Ừ. À, sẵn tôi nói luôn là có cái cái cô ờ, nào đó cô gì đó ở cô vô trong facebook cô đăng một cái tin mà đúng là bộ gieo tiếng dữ cho rồi bộ ra cổ gieo cái tiếng ác ra tôi nó là cũng đăng nó là mấy cái bài mà cổ đánh máy từ cái bài giảng của tôi trong ờ, lớp tương ưng với trường bộ đó đó cổ phát tâm cổ đánh là bây giờ cổ à, ờ, giận cái gì đó là cổ nói là siêu gia nguyên là không có cho cổ phổ biến ai hết ha à thì tôi phải nói rõ là không phải tôi hiểm đến mức mà tôi giảng cho quý vị nghe được mắt nhiều tôi giữ làm của cái đó hình chay nhưng mà nó khổ một chỗ là các vị biết mà văn nói nó cũng giống văn viết khi tôi viết á, thì ừ, tôi cần có thời gian để tôi gò tôi sửa cẩn trọng còn cái văn nói thì tôi hứng nữa ào ào vậy đó cho nên bây giờ ừ, tôi có cái ý là tương lai tôi sẽ đem tôi in cái đó mà trước khi in quý vị cũng phải cho tôi dò ừ, tôi sửa tôi cắt tôi xén này chứ ừ cho nên khi mà nó chưa hoàn chỉnh thì làm sao mà tôi tôi dám đưa cho bà con được cho nên tôi mới dặn vậy nhưng mà cái thông báo cổ thì nó không có cái ý đó mà tôi đọc cái thông báo chính tôi còn thấy giận tôi tôi, tôi còn còn còn còn yeah. Dạ, nên thông báo bà con phải tôi ác nha không phải tôi hiểm thì chính tôi giảng cho bà con nghe tôi tiếc cái gì nha nhưng mà tại vì tôi muốn đem in bắt buộc phải tôi phải cho tôi đem về tôi sửa chứ ừ, rồi chứ nếu mà tôi có ý ác á, tôi sẽ không cho bà con viết Pali cái này đâu nhớ nha là bởi vì mấy cái tài liệu này mà không có chữ Bali ấy, mà chỉ toàn là tiếng Việt không đó nó không theo tôi đó nó không giá trị là bởi vì làm gì làm nó phải có cái gốc ví dụ như mình nói sáu cách mà đối phó um, ừ, truyền cái đó à, xin lỗi sáu cách mà đối phó dục truyền ấy, là phải kể Bali ra nó nhìn được giá trị còn nếu mà tài liệu nào mình mở trong thấy toàn là tiếng Việt không đó thì cái đó tôi làm gì sống lắm nha rồi rồi tiếp theo là sáu cách sáu cách đối phó sanh tiền cái thì nói giờ có nghe này nói giờ có nghe ok sáu cách đối phó năm năm tiền cái ấy xin lỗi lộn lộn lộn năm cách đối phó sanh tiền cái bà con sáng này phải ráng nghe cái này nha sanh tiền cái tôi nhắc lại đi sanh dục tiền cái là sự đam mê trong các tầng. nha còn sanh tiền cái là sự bất mãn trong các tầng. mà bất mãn đây nó gồm có bốn cách là sanh tật lạnh hối nhớ nha rồi bây giờ là sáu cách đối phó với sinh nhìn cái một là giết tôi liền ngán quá thì thôi bây giờ tôi khỏi giết tôi đọc cái ai mà giết được giết mệt quá rồi có tuổi mắt nó yếu rồi một meta meta nimittas hô có nghĩa là nắm kỹ à, nắm kỹ những cái chi tiết những khía cạnh mà nó hỗ trợ cho từ tâm làm sao ta có nghĩa là hành giả biết suy tư về những cái điều mà làm cho mình khởi lên cái từ tâm đối với người khác thí dụ như mình quán tưởng rằng ai cũng từng là cha mẹ anh em quyến thuộc vợ chồng nhiều đời của mình nhớ nha à, rồi hành giả mới nghĩ thêm là ai cũng từng là có những cái kiếp mà coi như là sông pha chiến trường sông pha sa mạc đại dương núi cao rừng thẳm sa mạc chỗ nguy hiểm để mà kiếm tiền kiếm gạo về nuôi mình ai trong cái tầm nhìn của mình á mình nhìn con ruồi con mũi hoặc nhìn ông tư bà tám mấy cái người mà mình thấy ghét nhất cả chớn nhất là ít nhiều trong quá khứ họ đã có rất là nhiều lần mà họ đã làm mẹ mình làm cha mình làm chồng mình làm vợ mình ha. họ đã hy sinh cho mình nhưng mà do nhiều đời nhiều kiếp xa nhau rồi ừ, không còn cái cảm giác không còn cái trí nhớ cũ không còn thương nhau nữa ha rồi bây giờ gặp nhau thì nó sốc nó chổi nhìn nhau thấy ghét và thật ra là ai cũng từng vì mình mà họ bán mạng hết trơn á ừ. cho nên nó cái điều thứ nhất gọi là meta meta metas có nghĩa là nắm kỹ nắm kỹ à, xét kỹ à, những cái chi tiết những cái khía cạnh à, mà có thể hỗ trợ cho cái tự tâm của mình nha rồi số 2 số 2 là meta nó dù gắt có nghĩa là cái thứ nhất là mình nắm kỹ những chi tiết đó. mình mình moi ra được càng nhiều càng tốt những cái gợi ý mà hỗ trợ từ tâm rồi cái thứ hai là metta bhavana nu yoga là thường xuyên an trú từ tâm là sao nhiều người học không có kỹ về lý thuyết cho nên họ rất là mơ hồ trong cái chuyện tu cái đề mục từ tâm nói riêng và phẩm trú nói chung tu rồi cách nào cái tâm mình như con khỉ vậy đó nó lăn xăng làm sao mà mình có thể tập trung ở trong cái đề mục tâm từ được thì trong kinh có giải thích cho mình nghe rất rõ trước hết đó là hành giả chú ý đến các cái đối tượng đó là tất cả người nam tất cả người nữ tất cả phi nhân tất cả thánh nhân tất cả phàm nhân tất cả à, nhân thiên nói chung và tất cả hàng xa đọa nói chung nha yeah. tức là phân nam nữ rồi thánh phàm rồi bắt đầu mới có là người không đọa và người bị đọa nha tổng cộng là là, là có bảy đối tượng ha xong rồi đó mới là đối tượng một là tất cả người nam trong hướng đông tất cả người nam trong hướng tây à, đông tây nam bắc tất cả người nam hướng trên à, um, tất cả tất cả người nam mà ở trong cái trong bốn hướng chánh tất cả người nam trong bốn hướng phụ trong rung hiểu không ta alo quý vị còn nghe không tức là cái cách khi mà mình rải tâm từ theo cách đó thì tâm nó mới định được bởi vì đối bảy đối tượng mà mình lại đem nhân cho bao nhiêu hướng cho 10 hướng tức là đông tây nam bắc đông nam tây nam đông bắc tây bắc nha đó đó là tất cả người nam trong hướng đông tất cả người nam trong hướng tây tất cả người nam trong hướng nam tất cả người nam trong hướng bắc tất cả người nam trong hướng đông nam tất cả người nam trong hướng đông bắc tất cả người nam trong hướng tây nam tất cả người nam trong hướng tây bắc tất cả người nam trong hướng trên tất cả người nam trong hướng dưới đúng chưa có nghĩa là đối tượng rồi hướng rồi còn nữa xin cho tất cả người nam trong hướng nam á đó là nhân đối tượng ha đối tượng mà nhân với mười hướng rồi nhân với lời nguyện à cái vụ này nữa có nghĩa là sao à, xin cho tất cả người nam trong hướng đông à, hãy được an lạc tất cả người nam trong hướng đông mình nhắc lại lần nữa à, đừng có quan trái với ai tất cả người nam trong hướng đông à, hãy tự biết bảo trọng lấy mình ấp ba năng apa năng pariha parijantu à, có nghĩa là hãy biết tự bảo trọng lấy mình nha rồi tất cả người nữ trong hướng đông cũng y chang vậy tất cả người nữ trong hướng đông hãy được an lạc tất cả người nữ trong hướng nam đứng đông đừng có sợ hãi tất cả người nữ trong hướng đông đừng có quan trái với ai tất cả người đông tất cả người nữ trong hướng đông phải biết tự bảo trọng lấy mình nghe chị không các vị thử làm giùm tôi đi. tự nhiên nó tập trung tư tưởng là tại vì các đối tượng tức là, là tất cả người nam mà trong hướng đông là được cái gì được mấy điều rồi tất cả người nam trong hướng tây được mấy điều hướng nam được mấy điều sao bây giờ hết đó đối tượng từ một điều qua đối tượng hai thì cũng vậy tức là lấy đối tượng đó đem nhân cho cái lời nguyện nhân cho hướng thì nếu mà các vị mà làm đúng như vậy thì tự nhiên nó định <laughs> nhớ nha đó nó gọi là meta pha nó dù gắt nhớ nha rồi tôi số ba tôi nói trong phim có nghe kịp không ta rồi một là là chú ý kỹ những cái chi tiết để khởi tự tâm thứ hai là thường xuyên tu tập tự ba tâm rồi cái thứ ba là tâm mắt ta sakata pachavikhana có nghĩa là hành giả phải có phải thường xuyên suy tư về cái vấn đề nghiệp báo của mỗi cá nhân tâm mắt ta, có nghĩa là mỗi người có cái nghiệp riêng nha có nghĩa là hành giả phải ghi nhịn nhớ cái đó mặc dù mình đang rải tâm từ mình để phải ghi để đối phó với sân tiền cái ta phải có đủ bốn vô lượng tâm nhưng mà ở đây mình thấy nhắc tới tâm tâm tâm, tâm từ nhưng tới cái cái này nè cái mà mình đang học nè cái cái cam masakata patiwekana này nó lại là thuộc về xã rồi nha có nghĩa là mình thường xuyên suy nghĩ về nghiệp của mỗi loài có nghĩa là sao có nghĩa là dầu đó là mẹ của mình là cha của mình là con của mình mình có thương họ cách mấy mình có chăm sóc họ cách mấy thì mình nên nhớ rằng cái khả năng chăm sóc của mình đó, cho họ nó chỉ là cái móng tay so với là một dãy núi thôi cái phải ngọn mà là một dãy núi các vị nghe kịp không có nghĩa là mình có thương bà già mình lo cho bà bao nhiêu đi nữa nó thì những cái lo đó nó chẳng là gì so với cái nghiệp của bà ví dụ như bà có thiện nghiệp mà hộ trì cho bà rồi đó thì coi như là không có mình bà cũng sao và khi mà bà nhầm ngay cái lúc mà kẻ ác của bà mà nó trổ rồi đó thì đó là bao nhiêu là phạm thiên ma dương đế thích long thần hộ pháp bao nhiêu thánh nhân trong đời là cũng cứu bà nổi nhớ nha các vị nhớ hoài dùm tôi cái chuyện đệ nhất thần thông bên tăng đệ thấp nhất thần thông bên ni mà đức phật còn đại thế đó nha và đệ nhất thần thông minh tăng là ngũ cùng yên cái vị cướp nó bầm như là tương hột đệ nhất thần thông minh ni là bà Apalawana bị người ta cưỡng hiếp đệ nhất thần thông mà bị người ta cưỡng hiếp mà coi không nhúc nhích được cái nghiệp trổ rồi chưa hết nguyên cái dòng tích ca mà bị tàn sát gần hết luôn mà trong khi đức phật còn cái đó phải mắt ngày còn đó nhưng mà không cứu được không cứu được và bản thân ngài trong suốt ba ngày trong cái thời gian mà dòng thích ca bị tàn sát là trong lúc trong thời điểm đó đức tôn bị nhức đầu như múa bộ có nghĩa là lúc quyến thủ bị người ta xả dao mà người ta giết thì bản thân ngài ở chùa ngài cũng bị nhức đầu mà cái nhức đầu đó không phải là do ngày căng thẳng ngày thương mến quyến thuộc thì nhức đầu không phải mà do cũng là cái lúc cái nghiệp nó trổ cho ngày ngay lúc đó vì sao vì ngài là bị chết đáng giá thì ngài không có bị chết thảm nhưng mà đồng thời nhưng mà ngài cũng vẫn phải trả là một phần nghiệp bởi vì kiếp trước là ngài từng là một đứa nhỏ trong những cái ngôi làng cá làng trại á rồi nguyên cái dòng thích ca lúc đó là nguyên cái làng đó là coi như họ đổ chúng đọc chúng dưới sông đó họ đầu độc với cá họ bắt họ ăn kiểu việt nam bây giờ hay làm đó tức là lấy thuốc độc bỏ xuống sông để cho cá nổi lên ăn từ ngày đó ngày lúc đó ngày chỉ là một cậu bé thôi ngày không có trực tiếp gọi là tham dự nhưng mà ngày thích làm, ngày thấy mà bỏ xuống rồi mấy con cá nó nó càng ngớp càng ngớp càng ngớp có nhiều con nó bự lắm nó, nó trồi lên nó dậy dậy nó nằm thẳng băng á mà nhiều con to lắm là người, người nhìn người thích người chạy tới và lui và tới luôn bờ người chỉ chọn người vui lắm chỉ có bao nhiêu đó thôi mà kiếp chót đó ha là cái dòng thích ca bị tàn sát á, thì ngài là coi như là ngài là bị chánh đẳng giác á, gọi là đau thương bất nhập mà bất độc bất xâm đó nha nhưng mà ngài vẫn phải nhức cầu kinh khủng trong chùa nhớ nha cho nên là mình phải suy nghĩ rằng mỗi người có một cái nghiệp riêng mình có thù ở cách mấy mình có hại ở cách mấy thì cũng không qua được cái nghiệp của họ mà mình có thương họ mình lo lắng cho họ chăm sóc bảo vệ cho họ cách mấy thì cũng không qua được cái nghiệp của họ nhớ nha rồi rồi một cái nữa là bát thứ sanh tha nó tu nó ta có nghĩa là thường xuyên sống bằng một cái đầu cái đầu năng động ừ, bát thứ sanh kha na có nghĩa là thường xuyên suy tư chăm ừ, suy tư chứ chứ còn tôi tiếp xúc với nhiều người tôi thấy là họ làm biến suy nghĩ à, người làm biến suy nghĩ thì lâu ngày khi mình cái đầu mình nó không quen làm việc á nó cạn theo tôi để ý một nhà văn một nhà thơ một nhạc sĩ hay là một nhà khoa học mà muốn muốn có một cái sự nghiệp lớn là cái đầu của họ nó phải thường xuyên làm việc cách tích cực chứ còn cái kiểu mà cũng thích làm thơ nhưng mà cứ thường thường thường thường làm chuyện này kia lâu lâu nổi hứng uống ba sĩ là cái ngồi làm thơ ừ, hai ba câu quẹt quẹt thì cái đó người đó không có sâu họa sĩ thi sĩ nhạc sĩ hay là nhà khoa học thì tất cả đều phải chìm sâu trong cái cảnh giới của mình á, thì từ đó nó mới nó mới có được những thành tựu lớn thì hành giả cũng vậy hành giả phải thường xuyên ờ, sống ở trong cái đề mục mà mình đang tu á, thì hành giả mới là thành tựu lớn nha cho nên cái tiếp theo là bát tích sanh kha nó tu lắm ta có nghĩa là sống thường xuyên suy tư và cái thứ năm á, là kalaya namittata có nghĩa là hành giả muốn bỏ được cái sân truyền gái là hành giả cũng phải là thường xuyên thân cận ngay ta thân cận minh sư thiện hữu nếu các vị muốn bắt sân mà các vị ở gần tọa là cái người sân đó thì khó nha rất là khó và tôi cũng phải nói rõ với các vị đó là bản thân chúng tôi chúng tôi cũng tự cho mình biết ít nhiều Phật pháp nhưng mà tôi xác định một chuyện mà tôi phải nói tôi giật mình chính tôi bây giờ năm nay tôi 47 tuổi rồi mà cái sự tác động động từ người khác đối với tôi nó vẫn rất lớn tức là có những người mà khi tôi tiếp xúc với họ trong một ngày đó là tôi chỉ muốn bực mình thôi là tại vì họ rất là nóng tính họ nhìn về chuyện đời nhìn về con người nó bằng cái sự mà coi như bất mãn giận hờn cho nên ở gần họ cứ nghe họ than thôi là mình cũng nổi nổi sùng rồi họ kể cho mình nghe chuyện họ giận người này họ giận người kia rồi cái cách mà họ nhìn cách họ đánh giá cách họ nhận thức về thiên hạ về cuộc đời là mình nhìn toàn là u ám không cho nên có tôi có tôi có tiếp xúc với những người những người như vậy ở gần họ là tôi chỉ nổi sùng thôi và tôi xin lỗi trong rung nha không biết có họ trong đây không nhưng mà phải nói là có những người mà tôi không ngần ngại gọi là chim cú báo tan báo tử có nghĩa là họ bóc cái họ nên là, là họ kể chuyện nghe toàn chỉ biết mình thôi mà hỏi thăm sức khỏe không sư rồi con lúc này bực mình quá sư ơi rồi là bắt đầu con chim cứu của nó kêu rồi ờ, xưa cái bà đó bà nói như vậy tóc bà bạc rồi bà biết đi chùa biết đạo lớn tuổi vậy mà bà nói như vậy đó rồi hoặc là hiền lắm bữa nào không nói xấu người ta thì bắt đầu cũng là cái có cách đó làm cho mình bực ô bây giờ con lượng tu rồi đợi giờ con không tin ai hết cái là, cái là cái cách nói mềm nhất của họ cũng làm cho mình bực nữa lạ lắm ừ. cho nên muốn muốn tu tập cái pháp môn nào thì nhớ tránh cho bằng được những cái người mà họ không có tu tập cái pháp môn đó thí dụ như mình muốn trao dồi về chánh niệm thì bằng mọi giá bằng mọi giá mà tránh cho bằng được cái người thất niệm nha muốn trao dồi cái từ tâm thì bằng mọi giá phải tránh cho bằng được cái người thiếu từ tâm rồi muốn trao dồi cái hạnh xả ly hạnh bố thí thì phải tránh cho bằng được cái người bỏng sẻn bởi vì khi mình ở gần cái người bỏng sẻn riết nó lây hình nào mình cũng có hay khủng khiếp lắm rồi mới gần cái người đánh cọc cằn hay toan tính hay nhỏ mọn kè rè cắt rắc thì mình sẽ à, lâu ngày mình sẽ nhiễm nha cho nên cái thứ thứ năm là rất quan trọng tức là kalaya kalayanamitata có nghĩa là muốn bỏ cái sanh truyền gái thì đầu tiên anh phải ở gần thầy bạn thích hợp và cái thứ sáu là sắp ba với cặp thai có nghĩa là ngoài cái thầy bạn ra đó thì cái đề tài anh nói chuyện phải là cái đề tài mà nó có cái nội dung hỗ trợ cho cái pháp môn mình đang tu tập cái điều ví dụ như bây giờ mình đang muốn bỏ sanh thì mình cũng tránh những đề tài nói chuyện hoặc là những cái email những cái trang web những bài viết nào mà nó kích động cái sân tâm của mình nhớ cái đó cái đó quan trọng lắm còn mà mình muốn hết thì mình ở gần toàn những người sanh thì có lắm nào cách đối phó hôn thị à sáu cách đối phó hôn thị hôn thị tức là buồn ngủ á nhớ nha nhà không sáu bốn cách sáu cách bên hồi nãy giờ là mình đã học bao nhiêu rồi sáu cách đối phó dục truyền cái sáu cách đối phó sanh truyền cái bây giờ là sáu cách đối phó hôn thủy truyền cái ừ. một đó là ác ý khô chanh ni ni mất tắc ra ngô có nghĩa là tránh ăn quá no à. tránh ăn hoặc uống mà quá no nó ốc ách ốc ách ách ý phô chanh đá nghĩa là là nó nó nó over đó nó over có nghĩa là coi như là ăn uống quá no ốc ách là trong luật thì tôi kể dạy thì thì kheo á nên dừng nên chấm dứt bữa ăn khi mà cái bụng còn chỗ trống đủ để ăn bốn năm miếng nữa thì nên ngừng cái là cái bụng cái miệng còn đang thèm á thì nên stop thứ nó có nhiều cái lợi lắm thứ nhất là đó là cái khả năng tự chế của một người tu mà nó mà phải khác người đời có nghĩa là mình phải biết kèm chứ thứ hai là chừa chỗ để mình uống nước thứ ba là để cho mình được an lạc bởi vì mình ăn xong ảnh ngửi nặng nề không có tốt mình ăn xong mà, mà, mà mình vẫn nhẹ nhàng thì thì nên à, và khi mình ăn mình chừa chỗ vậy lỡ mà mình có bị bệnh gì mình uống thuốc được còn cái thứ mà mà mà mà mà nó quất cho nó căng cái bụng lên đó là kiểu như là mỗi hồi mình dậm cái gác vô không được là không được nhớ nha cho nên cái tiếp phụ trên đây quan trọng lắm ăn mà ăn quá bữa ăn mà quá, quá nhiều cái thứ hai nó gọi là iriya patasam privattanata có nghĩa là thường xuyên trao đổi à, xin lỗi thường xuyên thay đổi quay nghi cái lý do thật ừ, samparipatata có nghĩa là thường xuyên thay đổi quay nghi có nghĩa là khi mình thấy buồn ngủ quá thì mình không nên tiếp tục ngồi cái chỗ đó nữa mà mình phải đứng dậy mình đi khi mình mình mình muốn ngồi thiền mà mình lại đang nằm mình tính ăn xong mình tính nằm một chút mà lúc mình thấy buồn ngủ quá là phải bật đứng dậy không tiếp tục ngồi không tiếp tục nằm mà phải đi ra ngoài chỗ trống chỗ sáng chỗ thoáng chỗ có gió có nắng nha yeah khoáng sáng à, có nắng có gió à, rồi thậm chí có thấy người ta chút đỉnh để cho mình tỉnh à, chứ còn mà mình mình biết mình sắp ngồi thiền rồi mà mà mình đang buồn ngủ mà mình ngồi chỗ đường nó phê quá trời cái chỗ dựa nè được nè chỗ dựa nè em nè mình ráng mình ngồi đó là ngồi đi luôn nha nhớ nha cho nên cái thứ ba đó ở ờ, cái thứ hai đó là ý đi già ta sam có nghĩa là thường xuyên thay đổi về nghi cái thứ ba là alo cái sanh manasika đó có nghĩa là tác ý đến ánh sáng có nghĩa là sao có nghĩa là đức phật ngài dạy rằng cái vị tiền kheo nói riêng và hành giả nói chung khi buồn ngủ quá thì niệm cái này một ánh sáng cứ à, cứ nhìn vào ngọn lửa nhìn vào ánh sáng mặt trời nha nhìn nhìn vào lửa hai ánh nắng hoặc à, nghĩ tưởng rằng ta đang ở chỗ sáng à đang ở chỗ sáng thì lúc đó mà ở trong chủ quốc chủ tối là ngủ chết luôn nha ừ, hay giờ ta à, bây giờ cái cô này cũng mới làm được nè ta để ta ly cho nó khỏe biết bao nhiêu ừ, rồi alo các sân nhà manasika đó có nghĩa là nhìn vào lửa hay là ánh sáng hoặc là nghĩ tưởng rằng ta đang ở chỗ sáng rồi cái thứ tư là ấp hô ca sáu hoa xô có nghĩa là di tản ra chỗ trống ấp hô ca sáu có nghĩa là ngoài ngoài trống chứ còn buồn ngủ mà tiếp tục ở trong phòng à, tiếp tục ở trong nhà tiếp tục ở trong bóng râm á, là nhiều khi nó cũng phê phê nó đi nha cho nên ấp hô ca xá có nghĩa là ra khỏi nhà được à, ra khỏi phòng cái phòng hẹp á được thì ra mà ra đó phòng khách rồi mình thấy nó vẫn buồn ngủ á, thì mình ra ngoài sân được thì mình ra nhớ nha mà nếu ra ngoài sân mà nó vẫn buồn ngủ thì mình ra cái chỗ rộng hơn chẳng hạn như nhà mình nó nằm gần biển nằm ngoài cái cồn cát thì mình ra chúng ta chỗ càng trống trải càng tốt nói chung là trước hết là mình ra khỏi cái giường ra khỏi cái ghế mình đang ngồi rồi cuối cùng mình ra khỏi phòng mà thấy không xong nó mình ra phòng khách nó rộng hơn mà ra phòng khách có mình ra ngoài sân mà ra ngoài sân mình thấy không xong nữa là mình đẩy ra ngoài biển nếu nhà gần biển nha chỉ có nghĩa là đừng nhảy lầu thôi ok rồi uh, cái thứ năm đó là Kalayana có nghĩa là muốn lìa bỏ cái thói quen mà buồn ngủ giả dự thì phải phải cũng phải cần tới thầy bạn chứ nếu mình ở gần cái người mà nó ngáp lên ngáp xuống là ngáp theo riêng bản thân chúng tôi mà tôi thấy bị ngáp là thường hay ngáp theo nha thường ở mình tôi thích rất khuya nhưng mà khi tôi gần cái người mà ngủ sớm cái người kiếp trước là gà đó kiếp này mà mình mà thích lên chuồng ấy, là mình thấy họ lên chuồng ấy, mình cũng muốn lên theo rồi mình nghe họ ngáy là bắt đầu mình cũng muốn sụm bà chè luôn nha cho nên là mới gần cái người mà khoái ngủ quá đó mình cũng ngủ nha rồi cái thứ sáu đó là sắp pa với cà thà cái này cũng rất quan trọng cái vị lý đi tất cả những cái cách đối phó nó đều có điểm giống nhau đó là gần người thích hợp gần cái người mà có khả thể hỗ trợ mình đó và cái đề mục nói chuyện rất là quan trọng có nghĩa là mình ở gần cái người mà trao đổi trò chuyện với nhau mà cái đề tài đó nó làm cho mình nó khích lệ nó sắp tấn nó làm cho mình có lửa trong lòng thì đó gọi là sắp ba với cà tha còn cái những đề tài nói chuyện mà càng nghe mà nó càng chìm sâu vô quên lãng đó là cái thứ đó gọi là những đề tài không thích hợp nhớ nha rồi tiếp theo là sáu cách bây giờ cô giọng mưa mày giỏi thì tiền tôi đi sáu cách đối phó trạo hối nha tiền dùm tiền dùm alo bỏ đi dùm sáu cách không mà có cái nhìn nhận cái nhân vật cái giọt mưa này, này lạ này đúng là tôi im lặng nhưng mà tôi không thấy im lặng nữa tôi ngạc nhiên với cái tay này là một cái người cư sĩ mà nữ nữ thường nói thì tôi coi thường lắm mà lại lớn tuổi nữa mà bà lại có cái làm được chuyện này phải như bà cao siêu hay là bà có, bà có quen với ai nữ mà mà mà, mà, mà lại lớn tuổi thì giữa đứa nước mà đi hơi khô chứ đâu có làm được ok sáu cách sáu cách sáu cách đối phó với hung thủy một là một là gì ta một là chịu khó đa văn hiểu học ồ lạ chưa số hai là chịu khó hỏi đạo với thầy bạn ồ ghê chưa cái số ba là nếu là xuất gia đó thì chịu có kỹ kỹ gì ta lực tạng lực tạng nó hay kinh hoàng lắm mà nếu mà mình à, mình à, mình à, mình mình cư sĩ thì thôi tôi không có suối nhưng mà tôi chỉ nói giới thiệu cho người biết thôi tức là cái lực tạng học kỹ nó nó nó cho mình nhiều cái biết mà mình không có tưởng được mình nghĩ ủa Ờ, có người họ hoàn toàn họ dốt lại thì đàm mà nghĩ rồi học tận kinh nó dễ hiểu cũng chết mặc dù học a thì đàm biết đầu nhưng mà cái người mà học được a thì đàm rồi đó thì họ thấy rằng không a thì đàm là không cách nào nghĩ phật pháp nhưng mà coi thường nặng lực họ nghĩ cái lực đó là thứ nhất nó không có sâu thứ hai nó dành cho người xuất gia rồi vậy thôi nhưng mà không phải khi học tận lực thì sẽ thấy những cái vấn đề được nhắc nó trong tận lực đó, nó mở ra cho mình một cái, những cái phương trời lồng lộng là sao có nghĩa là tất cả những cái vấn đề mà trong tặng a tỳ đà tất cả vấn đề trong tặng kinh được nhắc đến trong tặng lực một cách rất là đặc biệt ví dụ như tại sao phật cấm cái này tại sao phật không cho làm cái này phật kêu mình phải làm chuyện kia tại sao vậy nếu mà mình có học được tặng kinh và tặng a tỳ đàm thì mình hiểu cái đó và tặng lực nó đã lắm nha cho nên cái thứ thứ thứ thứ, thứ mấy ta thứ mấy quên rồi cái số 3 là nếu là xuất gia thì chỉ có học kỹ từ luật tạng cái số 4 đó cái số 4 cái số 4 là quýt thác xê vita quýt thác xê vita để mình viết vào đi mình chỉ ra mình đã mình thèm mình không viết là tự viết mình chữ này có nghĩa là thân cận với người nào ta với cái người cái chữ này khó dịch à hạt đức nha trúng rồi trúng rồi trúng rồi trúng trúng trốn. bây giờ bà mò cũng ra bà này mới hay thì cái bà này chứ kiếp trước thì chắc cũng nhà quê mò cua bắt ốc giỏi nè kiếp này mò rất giỏi quất thác xê với ta có nghĩa là thường xuyên thân cận với người thạc đức thạc học có nghĩa là cái người hơn mình á thạc đây có nghĩa là lớn nha cái người giỏi hơn mình về tài về đức mình đã gần họ quất thác xê với ta rồi tiếp theo đó là gì đâu rồi ta thạc đức thạc học hả rồi rồi rồi cái số 5 á, là Kalayanimitata có nghĩa là cũng phải có thầy bạn thích hợp nha nghe nó giống với cái thứ tư vẫn phải nó khác à, cái kia là nhấn mạnh cái người thạc đức thạc học còn cái số năm thì không hẳn người phải hơn mình mà miễn là đó, người đó là người có thể hỗ trợ cho mình thì đó gọi là thiện hữu thiện hữu minh sư cái số 6 là đề tài trò chuyện thường ngày phải có nội dung hỗ trợ cho cái chuyện mà mình đang trau dồi đó là mình đang muốn lìa bỏ cái tạo hối nha tạo hối có nghĩa là phóng dật và và hối hận núi tiếc rây rứt nha phải nhớ cái đó thì cái chuyện đó đó chuyện cũ chỉ nên nhớ lại khi nó là kinh nghiệm hay bài học để ta tốt hơn không nên nhớ lại chuyện cũ để ray rứt à để ray rứt ái nái à, bồn chồn à, bất an nhớ nha cái này là là là là phải nhớ nha chuyện cũ chỉ nên nhớ lại khi nó là kinh nghiệm hay là bài học để ta tốt hơn à, chứ không nên nhớ là chuyện cũ để dây rứt rồi ái náy rồi bồn chồn rồi bất an nếu mà nhớ như vậy thì không tốt nha phải quên nó đi ừ, phải quên nó đi ừ, phải quên nó đi xin cứ xem cuộc đời như khúc hát ừ, chuyện nào buồn khúc nào buồn ta bỏ bớt cho vui đó là những cái cách mà lìa bỏ được cái ờ, rồi tiếp theo là sáu cách sáu cách đối phó nghi truyền cái nha có nghĩa là sáu cách đối phó dục truyền cái sáu cách đối phó sân truyền cái sáu cách đối phó hung thị truyền cái sáu cách đối phó trạo hối truyền cái và bây giờ là sáu cách đối phó hoài nghi truyền cái số một cô cô bỏ là Bali lên giùm cô alo số một số 1 là gì ta bà con nông dân nên học thì cũng y chang như vậy chống hạt cái mà giờ sáu cách đối phó trạo hối chỉ riêng điều thứ thứ mấy ta một hai ba bốn chỉ riêng điều thứ tư cảm ơn chỉ riêng điều thứ tư ấy, thì là thường xuyên trao dồi niềm tin bằng cách nào có thể các vị nghe kịp không tức là sáu cách mà đối phó với, với nghi tạo nghi truyền cái đó ha sáu cách thì trong nó cách sáu cách nó y chang nó có năm cách giống hệt như là năm như là năm cái cách mà đối phó với trạo hối chỉ riêng cái cách thứ tư á là ở trên kia đó là là là kêu mình mà cách thứ tư ở trên kia đó là kêu mình đó là thân cận cái người mà coi như là mà thẳng đức thật học ở đây mình sẽ là là thường xuyên sống trao dồi uh, cái niềm tin ở thi mốc khác ở thi mốc khác ở lúc bố ta nhớ nha a a tỷ a tỷ mốc mốc khác Bahulata thì Athimokha chữ này nó có hai nghĩa nha cái chữ này sẵn đây tôi cũng ghi luôn chứ không thôi bà con cũng quan mang ha a hí mốc khá có hai nghĩa có hai nghĩa một là cái sự dứt khoát khẳng định xác quyết nghĩa hai là niềm tin nhớ nha là niềm tin à, giống hệt là chỉ vậy thôi nhớ nha Ừ. thì á là tôi ôn lại cho nhớ nha bốn niệm xứ có tổng cộng hai mươi mốt đề mục ừ, để quán chiếu ha có hai mốt đề mục để quán chiếu bây giờ mình đang làm lượt mình học qua cái pháp quán hành xứ nè đang học qua cái pháp quán hành xứ cái đầu tiên là hành giả quán chiếu về năm truyền cái là quán chiếu như thế nào cái phần này đúng ra đối với người trong rung mình thì rất là dễ hiểu là bởi vì thường xuyên trong rung này đó tôi e rằng nó là 99% phần trăm rung này là thường xuyên sống trong năm truyền cái cho nên nó cái người phiền não nhiều nó có cái lợi là gì nè người ta đó là một ngày như vậy này có 50% là thiện 50% là bất thiện lúc thì quán chiếu cái này thiện quán chiếu bất thiện nhưng trong rung này thì nó tu nó lẹ là tại vì toàn là bất thiện không mà nó dễ quán chiếu lắm nha cứ là không <laughs> dục truyền cái thì cũng sanh truyền cái mà không sanh truyền cái thì cũng hôn thủy truyền cái mà không hôn thủy thì cũng là hoài nghi truyền cái mà không hoài nghi thì nó cũng trạo hối ha cho nên tôi nhìn trong rung này là tôi biết là những hành giả tu hành rất là ngon lành là bởi vì quý vị tu dễ lắm quý vị đâu có thiện pháp đâu quán chiếu quý vị cái quán chiếu bất thiện là đắt à nha người ta nhà có vàng có ngọc còn mình có rác không thì mình cứ tập trung mình niệm rác là đắt rồi nha cứ là từ sáng tới chiều là cứ ăn rồi là cứ để cho tôi đây là sân truyền cái đây là dục truyền cái khi mà quý vị tu tâm quán niệm xứ thì quý vị niệm đây là tâm sân đây là tâm tham nha đây là hôn trầm đây là thủy miên nhưng còn khi các vị tu cái pháp quán niệm xứ thì các vị à, ghi nhận nó một cách chuyên nghiệp hơn và học tôi nói rồi biết trung trung còn nhớ không mình à, tu tâm quán thì mình biết là đây là thằng tèo đây là bố thằng tí nhưng mà khi mà quan pháp quán á, thì mình biết là đây là ông bác sĩ đây là bà kỹ sư nghe hiểu không có nghĩa là mình biết cái người đó mình biết luôn những cái chi tiết của người đó nữa à, biết mà cái biết thì nó đòi hỏi phải có kiến thức để mình phải biết bác sĩ là cái gì à kỹ sư là cái gì còn khi mình biết là đây là bố thằng tèo thì cái biết đó không cần kiến thức tại chỉ cần là ông này là chồng của má thằng tèo thì có nghĩa là bố thằng tèo <laughs> đơn giản nó không cần kiến thức nhưng khi mà mình nói đây là ông bác sĩ nhãn khoa đây là nha sĩ làm răng đây là bác sĩ phụ khoa nhi khoa đây là ông ờ, kỹ sư cầu đường kỹ sư nông lâm à đây là ông luật sư thì khi mình cái biết đó nó chuyên môn mà nó đòi hỏi mình phải có ít nhiều kiến thức à, còn cái, cái cái chuyện mà mình biết ở đây là người đàn ông đây là người đàn bà thì cái hoặc là đây là ba thằng tí đây là má thằng tèo thì cái đó nó không cần kiến thức nha thì khi mình biết đây là thọ khổ đây là tâm tham ví dụ như vậy đó thì cái biết đó nó không có đòi nhiều kiến thức như là bên pháp quán và pháp quán vị biết đây là sanh triền cái là một trong năm triền cái là những cái pháp ngăn trở trí tuệ của người tu tập chỉ quán nha cái biết đó đó là cái biết đó anh phải có kiến thức và khi mà anh biết đây là sanh tiền cái thì anh cũng phải biết luôn là có sao cách đối phó với sanh tiền cái cái biết như vậy đó mới là là là cái biết của một hành giả tu pháp quán niệm xứ các vị nghe kịp không nhớ cái chỗ này nha nhớ nha biết đây là tâm sân thì đó là tu tâm quán niệm xứ nhưng biết đây là sanh tiền cái nha biết rằng muốn chấm dứt sanh tiền cái ta phải làm gì nha thì cái biết đó đó là cái biết của cần thiết của một vị tu tập pháp quán niệm xứ nhớ nha bởi bởi không tôi nhớ tôi có nói tôi có nói nói là học kỹ cái thọ quán tâm quán thì nó là cái nền để mà tu pháp quán tuy nhiên cái muốn tu pháp quán thì phải có kiến thức giáo lý căn bản nha chứ còn không có giáo lý lý căn bản thì làm sao mà các vị biết đây các vị biết cái vụ mà sanh tiền cái rồi ờ, tham tiền cái ờ, rồi làm sao mà biết cái vừa biết để là sanh thì lúc là mình cũng biết luôn à, biết luôn có bao nhiêu cách để đối phó nó nha đó phải biết luôn rồi đó rồi như vậy thì đó gọi là quán chiếu đầu cái đề tài đầu tiên của pháp quán niệm xứ là gì là quán chiếu năm truyền cái biết rõ mình đang sống ở trong cái truyền cái nào nha rồi tiếp theo là quán chiếu năm quẩn ha. đề tài thứ hai của pháp quán là khanh thá bắp bá có nghĩa là quán chiếu năm quẩn nhớ nghe à, quán chiếu năm quẩn là gì sắc quẩn là bốn đại và các sắc từ chúng mà có à, nhớ nha sắc quẩn là bốn đại và các sắc từ chúng mà có thí dụ như bốn đại là gì quý vị nhớ không cái cái trạng thái cứng mềm thô nhám láng mịn nặng nhẹ thì đó được gọi là là địa đại ha cứng mềm thô nhám ha mịn láng ha? nặng nhẹ là đất ha tan chảy à, ngưng tụ kết nối là nước tất cả các cái nhiệt độ đo được hay không đều là là lửa nha đều là lửa sự di động xe dịch hay tô đẩy hoặc là áp đều là gió nhớ nha ừ, đều là gió đây là bốn cái cái ờ, thành tố căn bản của cái gọi là sắc pháp hay vật chất theo cái phân tích của tạng a tỳ đạo nhớ nha còn những cái sắc pháp còn những cái những cái thứ ngoài ra bất, bất cứ cái gì ngoài ra nó đều là những thứ do bốn đại mà có cho nên từ, từ Bali gọi là ú ú upadaya rupa ba upada rupa có nghĩa là sắc y đại sinh y đại sinh à, là do nương à, bốn đại mà có thí dụ như là mình co duỗi tay chân á à, hoặc là thí dụ như cái chỗ đó mình đang đi tự nhiên cái mình đang đi cái mình muốn đứng lại mình đứng rồi mình đang đứng tự nhiên mình có khả năng ngồi xuống thì cái trường hợp đó được gọi là cái sắc đặc biệt sắc đặc biệt có nghĩa là gì là khinh là nhu là thích nghiệp và khi mà các vị đạp xe đạp khi các vị bơi lội đó thì có những lúc cái cơ thể các vị các vị bây giờ bây giờ thí dụ như các vị muốn ờ, tôi kêu các vị tôi nhờ các vị đứng lên cái khúc dáng mà tôi đang cưa đó tôi nhờ các vị đứng lên cái miếng dáng mà tôi ăn cưa khúc gỗ tôi ăn cưa đứng để cho nó thêm nặng để cho cái, cái kèm lưỡi cưa nó được ổn định thì lúc đó các vị có cái cách đứng nào đó để cho cái trọng lượng các vị nó, nó nhiều hơn thì có nghe kiểu tôi đứng đứng đứng đứng là khúc gỗ để cho tôi cưa đó thì các vị có cái kiểu đứng mà tự các vị hiểu là mình phải đứng sao cho cho nó nó thêm nặng cái khúc gỗ này nhưng mà khi các vị đi trượt nước các vị dịnh cái dây để cho người ta kéo mà có nhiều trường hợp các vị cũng đứng mà các vị muốn đứng để cho người đứng mà với cái cái sự cố gắng để cho mình trở nên nhẹ đi ít nhiều thì cái khả năng đó được gọi là khinh nhu và thích nghiệp ừ. hoặc có nhiều trường hợp ví dụ như mình muốn chung qua một cái khe hẹp thì mình cũng có cái lòn lách làm sao để mình qua được mà việt nam có một câu đầu xuôi đuôi lọt nó qua được cái đầu thì làm sao nó nó, nó qua thì trong những trường hợp đó cái sự khéo léo của cái thân này nó cũng là một thứ sắc pháp nhớ nha ừ. thì tất cả những cái chi tiết đó à, được gọi chung là cũng gọi là sắc pháp mà nó có được là từ từ bốn đại như vậy thì sắc pháp đây nó gồm có gọi là sắc quẩn á nó gồm có một định nghĩa rất là ngắn gọn là bốn đại và những gì đi kèm bốn đại ai học a thì đàm thì biết rằng bốn đại là số bốn cộng với 24 sách y đại sinh do bốn đại mà có tổng cộng là 28 sắc pháp chúng được gọi chung là là sắc pháp còn một cách nói nữa những gì ta biết được năm giác quan vật chất và những gì ta biết được qua chúng đều là sắc pháp nói vậy là gọn nhất nha à, bên cạnh đó là mười sáu loại vật chất chỉ có thể biết được bằng tâm bằng tâm thức có ghi nữa xem trong a tỳ đàm bìa xanh mà cho đến hôm nay tôi xin thưa rõ là tôi không biết ai ngồi trong rinh mà tôi không biết nha không biết có cái người nào mà có liên hệ đến cái số sách đây không nhưng mà a tỳ đàm bìa xanh tức là đàm quyển một đã in đợt in lần đầu bản sạch in đợt hai tái bản là tôi không còn thấy cuốn nào nữa hết mà có người hỏi chúng tôi mà chúng tôi không còn cuốn nào hết thì nếu mà ai nó mà có đại phát bồ đề tâm đó, mà in lại cái đó thì tuyệt vời dĩ nhiên khi quý vị in thì, các vị đừng có nghĩ là in là chắc là mình in cho ổng là bán lấy tiền phải tôi chỉ nghĩ thôi tức là quý vị in vì ấn tống á ừ, cái vị nó rất cần thiết cho bà con nha để làm vệ sanh sắp phát tất cả những gì thuộc về vật chất nó gồm có hai có hai cái cách nói cách một là bốn đại cộng với hai bốn cái đại sinh cách nói hai là các giác quan vật chất và những gì mà chúng biết được thì gọi chung là sắc pháp nha thí dụ như bây giờ những gì bản thân cái thần kinh thị giác thần kinh nhãn kia là thần kinh thị giác nó là sắc pháp nó là vật chất mà những gì mà tôi biết được tôi thấy được bằng con mắt thì cái đó cũng là sắc pháp bản thân cái thần kinh thính giác nó là sắc pháp nó nằm trong lỗ tai của tôi mà nó là sắc pháp và những cái âm thanh tiếng động nào mà nó biết được thì nó cũng là sắc pháp sắc quẩn ha rồi lỗ mũi của tôi cái thần kinh khứu giác của tôi nó là sắc pháp nó là vật chất và những cái mùi gì dễ ngửi hay khó ngửi mà cái mũi tôi biết được thì nó cũng đều là sắc pháp như vậy nói gọn lại sắc pháp chính là những gì thuộc về năm giác quan vật chất và được các giác quan này biết tới thì đó gọi là sắc pháp nói gọn vậy đi nha ừ, giờ sắc quẩn này hiểu nôm na như vậy còn thọ quẩn là gì thọ quẩn chính là cái cảm giác của thanh tâm nói chung ha thí dụ như bây giờ cái thanh của tôi nó nó nó nó lạnh quá nó đau quá nó tê mỏi nhức buốt ha thì cái cảm giác khó chịu đó, được gọi là thân thức thọ thọ khổ à, cũng là thọ rồi cái tâm của tôi nó nó bực dọc nó khó chịu thì cái đó cũng được cũng gọi là thọ nhưng mà thọ của tâm nhớ nha thì cái thọ của thanh gọi là thọ khổ còn cái thọ cái khó chịu cái khó chịu của thanh gọi là khổ mà khó chịu của tâm gọi là ưu nha rồi cái dễ chịu cái dễ cái dễ chịu của thanh thì gọi là lạc mà cái dễ chịu của tâm thì gọi là hỷ nhưng mà đây tôi nói rõ một lần nữa trong trong lâm thôi có người nhảy dựng lên rồi nha là có trường hợp định nghĩa chuyên môn thì là như vậy nhưng thường khi chúng ta sẽ thấy hỷ lạc được kể chung khổ ưu được kể chung nha và nói vậy có nghĩa là có những trường hợp thì mình phải hiểu khổ là cảm giác khó chịu của thân và ưu là cảm giác khó chịu của tâm tuy nhiên cũng có lúc khổ ưu được dùng chung nhớ nha còn hỷ lạc cũng vậy có chỗ hỷ là sự dễ chịu của tâm mà lạc là dễ chịu của thân tuy nhiên cũng có lúc hỷ lạc được hiểu là đồng nghĩa nhớ nha ừ, các vị nhớ dùng cái đó thì dầu cảm giác của thân hay của tâm dễ chịu hay khó chịu thì hành giả phải biết rằng đây chính là thọ quẩn và cái gọi là chúng sinh nó chỉ gồm có năm phần tức là khi nào phân tích là chúng sanh theo theo năm quẩn thì phải hiểu như vậy khi nào phân tích chúng sanh theo mười theo sáu căn phân tích theo mười hai xứ mười tám giới thì là chuyện khác nha nhưng bây giờ mình đang phân tích chúng sanh theo phần trẻ chúng sanh đang làm năm phần thì phần một là sắc quẩn những gì thuộc vật chất những gì thuộc về các giác quan và bị các giác quan biết à, các giác quan vật chất à, biết thì đó được gọi là sáu quẩn còn thọ quẩn tức là những cái cảm giác những cái feeling của thân và tâm nha dầu dễ chịu hay khó chịu thì được gọi là thọ quẩn và trong ngay thì đàm giải thích rằng không bao giờ có chuyện một cái tâm xuất hiện mà không có đi kèm với cảm giác trừ phi ta không còn tâm thức nữa ha là khi ta chết hoặc là khi ta nhập thiền diệt thọ tưởng chứ còn hễ ta còn tâm thì trong đó phải có cảm giác cảm thọ nhớ nha cho nên là năm năm quẩn chia thành hai phần năm quẩn chia thành hai phần là danh quẩn và sắc quẩn sắc quẩn là vật chất danh quẩn là những gì thuộc tinh thần à, gồm à, gồm cảm giác à, mở một đơn thọ quẩn à, rồi kinh nghiệm mở một đơn tưởng quẩn à, rồi tấm thiện ác mở một đơn hành quẩn à, và cái biết của sáu thức mở một đơn là thức quẩn cái biết cái này phải thêm nữa phải phải thêm phải thêm cái chữ đơn thuần nữa nha cái biết đơn thuần là sao? người không học Adidam á thì cứ tưởng rằng khi mà tôi nhìn cái gì đó tôi hết hồn tôi sợ thì tôi tưởng họ thì tôi tưởng là do do tôi nhìn cái tôi tôi tưởng là người ta tưởng là cái sợ đó, nó là do con mắt không phải trong Adidam giải thích rất là rõ mình nhìn mình thấy đó là con rắn á khi mình biết đó là con rắn á, thì cái biết nó không thuộc về con mắt nữa tại con mắt nó chỉ chụp hình thôi quý vị nó chỉ chụp hình thôi nó chỉ chụp hình cái vật đó là màu đen bóng lưỡng ngon nghe dài sọc bự tổ sư cái công hình nó chụp hình đó, đó thôi nó chụp cái đó thôi rồi bắt đầu nó có một cái một loạt những cái process of mind tức là một loạt cái tâm lộ nó xuất hiện tiếp theo mà cái phần sau nó thuần tí thuộc ý thức nó cái phân tích đó nó là đây là con rắn hổ mà hổ này là hổ trâu hổ ngựa hổ mây hay là hổ mang kinh mặt kiến ha mà nó còn biết luôn con rắn này là rắn nái rắn này là rắn có chữa thứ này nó dữ dữ lắm nha biết thì những cái phân tích này nè là bên phần ý môn tức là ý thức còn bên loại ngũ môn tức là bên trong cái nhìn của của giác quan vật chất thì mình chỉ biết là con rắn nó chỉ chụp hình con rắn chứ cái cái cái cái cái cái chuyện mà con mắt nó, nó nhìn thấy con rắn nó không đủ để cho mình sợ mà cái sợ là nó qua cái câu phân tích cái qua cái câu phân tích cũng giống như hôm nay chúng ta học về khoa học chúng ta biết rằng khi mà chúng ta bị phỏng lửa đó, thì ngay trong chỗ phỏng đó, chúng ta chưa biết đau nhưng mà từ cái chỗ mình cơ thể chúng ta nó có chút, chút trục trặc đó thì những cái dây thần kinh từ đó nó mới báo về trung ương cái khu trung ương thần kinh ở trên á chả biết là dưới nó đang bị phỏng thì ở trên nó mới điều xuống những cái tác động để gì để cho mình mới tiết ra những cái hóa chất chẳng hạn như bạch quý cầu nó làm cho cho lầm vô đó cho nên mới mình mới bị phòng á, cho nên nếu nếu mà phân tích như vậy đó thì thì một vị nhập thiền có thể là họ họ chịu đựng tốt hơn mình là bởi vì cái cơ thể họ nó khác mình còn mình đó thì chính những cái sự tác động trực tiếp của cái vết thương của vết phỏng đó nó báo về ở trên về ở trên nó đều xuống những cái phản ứng những cái phản ứng mà mình mình không biết mình tưởng là châm lửa vô là là mình đi phỏng phải nó phải trải qua một cái hành trình vòng vòng tức là từ địa phương báo ra trung ương trung ương mới là đi dò xét rồi mới đóng mộc ký trên rồi lâu lắm nó mới xuống tới dưới mà mọi sự nó diễn ra quá nhanh đi cho nên là mình không biết mình cứ tưởng là là châm vô nó phỏng không phải ừ thì ở trong à, thì đàm giải thích rằng con mắt của mình nó chỉ chụp hình con rắn thôi quý vị nó chỉ chụp hình con rắn thôi còn cái chuyện mà sợ hay không nó là qua bên cái khâu khác nhớ nha ừ. cho nên à, hành giả biết rõ rằng tất cả những gì thuộc vật chất là sắc quẩn tất cả cái khía cạnh mà thuộc về cảm giác được gọi là thọ quẩn tức là cái cảm giác dễ chịu hay khó chịu à, của thanh tâm được gọi là thọ quẩn nha tức là tâm sở thọ còn tưởng quẩn chính là tâm sở tưởng mà tâm sở tưởng là gì đó là cái khía cạnh hồi ức tôi nhắc lại khía cạnh hồi ức ví dụ như mình tại sao mình nhìn cái đó mà mình biết đó là màu xanh chứ không màu đỏ tại sao mình nhìn cái đó mình biết đó là vuông chứ không phải tròn tại sao mình biết ở đây là lạnh chứ không phải nóng tại sao mình biết cái này dài chứ không phải ngắn tại sao mình biết cái này là mềm không phải cứng à, cái này trong suốt chứ không phải là mờ đục cái này láng mịn chứ không phải là thô nhám tại sao mình biết thì cái biết đó được gọi là cái biết hồi ức nó dựa trên cái hồi ức của kiếp này hoặc là hồi ức của nhiều kiếp về quá khứ à, thí dụ như là một đứa bé kiếp này đi một đứa bé từ nhỏ nó, nó nghe cái mùi đó nó biết cái mùi đó nó đi kèm với cái vị ngọt thí dụ như mùi nó nó quen ăn bánh vani nó quen ăn bánh bánh có cái mùi vani bánh cái mùi dầu chuối nó quen ăn bánh có nước cốt dừa có bơ có đường đường đường đường rang đường chiên như bánh cam bánh còng nó quen cái mùi đó cho nên lớn lên khi nó nghe cái mùi đó là nó liên tưởng tới cái bánh ngày xưa nó ăn cho nên nó nghe cái mùi nó biết ô oh, đây là bánh canh nghe cái mùi biết mùi bánh canh mình vừa nghe cái mùi là biết nghe là mùi sầu riêng tại sao phải là mùi mít không phải là mùi chuối mà lại là mùi sầu riêng thì cái biết đó được gọi là cái biết hồi ức nha nha cái biết hồi ức và tôi xin nói rõ lại đó là cái đó là cái khía cạnh hồi ức cái khía cạnh kinh nghiệm chứ đừng hiểu lầm sự nhớ lại của mình là tưởng quẩn không biết trong râm có hiểu chỗ này không ta tôi nhớ lại là năm xưa cũng tại chỗ này tôi có quen một người chia tay họ và chuyện gì xảy ra xảy ra trong cái ngày chia tay đó Ví dụ thì cái nhớ đó nó không phải là tưởng quẩn mà cái tưởng quẩn đây là cái khía cạnh rất là nhỏ trong mỗi mỗi sát na chứ nó không phải là cái biết của một chuỗi trí nhớ trong rung có nghe kịp không làm ơn hiểu giùm cho tôi cái mà tôi nhớ năm xưa tại chỗ này tôi gặp người ta tụi tôi đã bệnh rịnh chia tay nhau nói cái gì khóc cười với nhau ra sao nói với nhau cái gì thì cái cái đó cái cái nhớ không phải là tưởng quẩn mà cái tưởng quẩn là cái khía cạnh hồi ức trong mỗi sát na ví dụ như bây giờ tôi thấy cái này nó nó, nó tròn chứ không phải là nó vuông chỉ cần quý vị hiểu cho ráng hiểu cho hiểu cho tôi nhờ đi nha tôi nhắc lại cái chuyện mà mình nhớ là một chuỗi sự kiện đó không phải là tưởng vững mà là cái khía cạnh hồi ức cái khía cạnh kinh nghiệm trong mỗi mỗi sát na tâm nó mới là tưởng vững còn quý vị nhớ à, năm xưa tại chỗ này nó diễn diễn ra chuyện đó chuyện đó thì cái đó, đó là nó nó là một chuỗi kết nối của vô số sát na mà trong mỗi sát na đó nó lại có tưởng vững nằm trong đó nó khác nha nhớ cái đó uh-huh. làm nhớ dùm nhớ, nhớ dùm cái đó nha rồi chỉ cần hiểu đó là tôi mừng rồi còn hành quẩn là gì hành quẩn là khía cạnh thiện ác của mỗi sát na tâm ví dụ như bây giờ cái tâm đó là tâm tham tâm sân hay là tâm thiện dục giới tâm thiện sắc giới tâm thiện vô sắc giới hay là tâm siêu thế thì cái khía cạnh mà thiện ác đó được gọi là hành quẩn à trong mỗi sắc na tâm á là cái tâm đó ví dụ vị à, a la hán đi thì cái khía cạnh thiện ác không còn nữa mà chỉ còn là cái là là cái ngày làm cho có này thôi là tâm tố như tác thì cái ở trong cái hành quẩn vị a la hán không có chỗ này phải ghi nha trong tâm vị la hán không còn tâm sở nào là thiện hay ác nhớ nha nhớ ở chỗ đó cái hành quẩn có các ngày khác mình cái sắc quẩn có các ngày giống mình nha cái sắc quẩn của vị la hán giống mình cái thọ quẩn của vị la hán có thể giống mình cái tưởng quẩn vị a la hán giống hệt như mình là sao tức là khi nào ngài cần quán chiếu về pháp chân đế đó thì là khác nhưng mà trong đời sống bình thường đó, thì ngài vẫn biết ơi ờ, đây là là nước chứ không phải là lửa ngài biết chứ ngài biết đây là mưa chứ không phải là nắng ngài biết đây là mưa chứ không phải là tuyết ngài biết chính xác đây là mưa chứ không phải là tuyết ngài biết là cái người này là người nữ mình phải cư xử làm sao cho nó thích hợp mà đây là người nam mình phải cư xử sao cho hợp thì biết rất là rõ thì cái biết là vẫn là cái biết của tưởng quẩn cái biết hồi ức nhưng mà đó khi cần thì ngài mới dùng tới cái biết đó chứ chứ còn ngài có thể nhận xét cái, cái đối tượng theo một cách khác nghe kể không thí dụ như ngài nếu cần ngài biết đây là chỉ là danh sách thôi còn cái nào trong đời sống bình thường á thì ngài vẫn có thể đánh giá vấn đề như giống như mình vậy đó cho nên á Đức Phật ngài dạy rằng trong đời có ba hạng người cái hạng thứ nhất á, là dễ ước lượng dễ ước lượng đây nghĩa là canh đông đo đo lượng á. cái hạng thứ nhất là dễ ước lượng hạng thứ hai là khó ước lượng và hạng thứ ba là không thể ước lượng cái hạng dễ ước lượng là ai đó là phàm phu bất thiện có nghĩa là cái hạng này là chỉ cần nó gặp cái gì đấy là nó là nó nổi sanh nó gặp cái chuyện vui nó gặp cái gì nó thích là nó nổi tham mình đoán ra được nhưng mà cái hạng thứ hai nó là cái hạng thiện phàm phu ác phàm phu thì mình dễ hình dung ra nhưng mà cái thiện phàm phu mình có đoán trong trong khi mọi người đang tìm cách hốt hốt gom vô thì cái anh này tự nhiên bữa nó nổi hứng rồi anh buông ra <laughs> nghe hiểu không hiểu không tức là cái anh mà thiện phàm phu ác phàm phu mình dễ đoán lắm mình biết thằng cha này hả đụng cái đó là nó nổi sùng lên mà hãy cho nó quyền lợi gì đó là nó thả thích đó là cái thằng ác nhưng mà cái anh thiện mình khó đoán lắm có nghĩa là thay gì người ta khi ngại đang cơm thì anh buông bỏ ra anh tu trong lúc người ta đang là đi hưởng thụ vui vẻ thì trái chung trong thiền viện cái ngồi nhắm mắt liêm diêm đâu có nóng thấy bà mà vô trong trong ta tu đâu á cho nên cái hạn thiện phàm phu á cũng là phàm mà ác phàm phu thì rất dễ ước ước lượng nhưng mà cái thiện phàm phu thì rất khó ước lượng nhưng mà bậc thánh thì không thể ước lượng Cái ngày kỳ lắm cái ngày rất kỳ cục cái ngày mình thấy các ngài rất là từ bi nói năng rất là từ tốn ngọt ngào dễ thương vậy đó nhưng đùng một cái chiến tranh nổ ra máu đổ thịt rơi thì các ngài lại là người đệ nhất can trường mình thấy các ngài mềm yếu ngọt ngào mình tưởng các ngài nhát đi không mềm như vậy đó nhưng mà bây giờ mà máu đổ thịt rơi xung quanh ngài nó thì ngài chỉ có tâm từ bi chứ ngài không có sợ nó đặc biệt cái đó cho nên thánh nhân mà ước lượng được theo mô tả trong kinh thì cái cái cái tam giới này mà thình lình á, mà nổ tung á, thì vị la hán không có một mãi ma nào kinh sợ hết cái con người như vậy không thể ước lượng mà khi mới hồi nãy mà đứng bên cạnh mình tưởng ngài là người rất là nhút nhát thấy hiền hiền cái cười cười ăn nói rất là mềm rất là nhỏ nhẹ mà thậm chí tay chân gầy yếu xanh lè thiếu máu nhưng mà thế giới này mà nó có nổ tung ra thiên hạ tái mặt với ngài vẫn tỉnh mơ đó là vị la hán cho nên đó là một cái con người khó một người không thể ước lượng thấy vậy đó nhưng mà ngài có thể trong một tích tắc ngài có hai cái cách nhìn khác nhau về thế giới như là ngài muốn đó là ngài trong tích tắc trước thì ngài biết ở à, đây là ông cụ bà lão đây là người nữ người nam đây là đứa bé mình phải cư xử sao cho nó đúng nhưng mà trong tích tắc sau thì ngài trong mắt ngài không còn là nam phụ lão ấu nữa mà chỉ còn là danh sách đang xâm diệt chớp nhón chớp nhón và chớp nhón và tôi đã nói rồi chưa biết đạo thì chưa biết đạo thì ta thấy mọi vật là một chuỗi à, chuỗi gì ta một chuỗi dài mã hoặc đơn là một cái lai nha học đạo mà chưa hành đạo á thì ta thấy mọi vật á là từng đốm mã hoặc đơn là spot hành đạo và chứng đạo rồi ta sẽ thấy mọi vật chỉ còn là những chấm mã một đơn đó có nghĩa là hồi mình chưa biết đạo thì mình nghĩ cuộc đời này nó là một cái lai có nghĩa là tôi là, là lê văn tèo tôi là bác sĩ nè tôi là trí thức tôi có tiền tôi có uy tín trong xã hội tôi là luật sư tôi ngon lành À, ai mà đụng với tôi là tôi bị tổn thương thì tôi làm một cái gì đó rất là dễ sợ tôi là somebody someone something nhưng nhưng mà khi tôi biết đạo rồi tôi, tôi, tôi biết rằng nó không có cái gì mà lai like trong cuộc đời hết trên đời này không có cái gì là pure hay là solid mà chỉ là composition có ngày trên đời nó không có này đến nó không có cái gì mà đơn thuần bất biến à, duy nhất mà nó toàn là đồ rác trong thời cho nên nó không còn lai nữa mà nó là spot nhưng mà với một cái người mà coi như tu tập và có đắc chứng thì họ thấy cái spot nó còn lớn mà họ thấy nó còn là đất các biết hai chữ đó à, trong rừng có nghe kịp không tức là chưa biết đạo thì thấy một cuộc đời này nó là một một line nhưng mà học đạo mà chưa hành nó thì ta thấy cuộc đời này là, là nó là từng cái spot nhưng mà học đạo và hành đạo rồi hành đạo chứng đạo rồi thì ta thấy nó không chừng nó không còn là bot nó nó không còn là spot mà nó còn là dot rất là đặc biệt và nếu hôm nay quý vị có đề nghị tôi tôi nói gọn là nội dung tứ niệm xứ tôi nói tứ niệm xứ là gì tứ niệm xứ là cái hành trình tu tập bằng hai pháp tuệ tuệ và niệm tuệ là cho ta biết rằng what is cái gì đang xảy ra và how is nó, nó đang như thế nào nghe kịp không biết rõ hơi thở bản chất nó chỉ là bốn đại hoặc đó là biết rõ cái what is mà biết rõ rằng nó đang ra đang vào nó đang thở ra dài nó đang thở ra ngắn thì cái đó là how is như vậy thì tứ niệm xứ là gì tứ niệm xứ là tứ niệm xứ là dùng tuệ và niệm để biết hai chuyện về danh sắc là what is và how is đông đông có nghe kịp không đông đông còn nhớ này không ta à, nhớ ông lại nha thứ niệm xứ là dùng tuệ và niệm để biết hai chuyện về danh sắc là what is và how is tức là nó là cái gì và nó đang ra sao nha là một chuyện chuyện thứ hai chưa biết đạo thì ta thấy mọi vật nó là một chuỗi dài thấy là lê văn tèo có vợ là nguyễn thị hết nha yeah. biết đây là thằng đậu với đây là vợ thằng đậu ví dụ vậy tức là mình biết là biết cái lai like. nhưng mà khi mình có học đạo là biết à mỗi người chỉ là một khối năm quẩn 12 xứ 18 giới thôi ai chửi mình thì cái khối năm quẩn này nó vẫn nổi điên được để <laughs> đó gọi là lúc mình không còn like mình còn spot nhưng mà nếu mình là hành giả có hành đạo và chứng đạo á, thì mình sẽ thấy là nó phải là spot nghĩa là nó không còn bự như vậy nữa mà nó có nó còn phải nhỏ hơn chút nữa có nghĩa là thấy nó chỉ còn là những cái đất nó còn những dấu chấm mà nhiều dấu chấm nó cộng lại thành ra một bức tranh trong rừng mình có biết gì đó không tức là mấy cái mấy cái bức hình này mà nếu mà có bị phóng ra thành một ngàn lần năm ngàn lần thì có thể thấy buồn cười lắm nó chỉ còn là nó vô chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm nhiều cái chấm nó cộng lại thì nó mới ra cái bức hình cho nên trong room này bà con nào mà trong nhà có cái mắt pha có cái kính lấp á các vị rọi ra các vị thấy y như lời tôi nói vậy đó và tôi nói cho các vị nghe một chuyện vừa buồn cười mà vừa rất là đáng buồn đó là cái cái bàn tay mà trắng nõn nuột nà của ai đó mà mỗi ngày các vị vẫn mong ước được chạm nhẹ được hôn lên đó nếu mà các vị phóng nó ra thành một ngàn lần đó, thì các vị không có cửa nào dám hôn cái da mặt của mình nếu mà mình phóng nó ra một ngàn lần là mình không dám hôn sợi tóc của ai mái tóc của ai đó mái tóc quyền là suối tóc đen mướt thơm phức mà nếu mình phóng nó ra một ngàn lần là mình không dám đặt cái lồng mũi mình lên đó bởi vì nó dễ sợ lắm bụi rồi chất nhờn rồi trong mỗi cọng tóc thì nó có vô số cái lỗ nhỏ nó luôn luôn nó nó, nó rỉ ra nó rịn ra chất dầu mà, mà nếu mình mình mình phóng nó ra nhiều lần cái cả ngàn lần là mình không có dám gọi là cái làn da rồi sợi tóc cái nào cũng kinh hoàng đó. và người ta nói rằng cái gương mặt của mình á gương mặt mà mà mà mà rỗ đó nó còn gồ ghề hơn mặt trăng nữa mà các vị không có tin yeah các vị đâu có tin thật ra cái mặt trăng thấy nó như vậy nhưng mà nó vẫn còn láng hơn rất là nhiều một cái gương mặt bị rỗ một cái mặt mà bị cháy rạ bị đậu mùa đó à, rồi họ dùng phấn hộ nó làm nó láng láng láng rồi cái mình cũng kiss lên cảm thấy cũng ok nhưng mà cái mùi mà mình thấy ok là toàn mùi phấn thôi chứ không phải cái mùi của người đó chứ cái mùi thật của người đó thì cũng khó gặm lắm à, nhưng mà có một điều đó là tại vì thia ừ, thia quen chậu mà rồi mình chấp mình nghĩ ở đây là cái người mình thương mình hôn họ là vì mình nghĩ đến tình cảm của họ mình hôn họ là vì nghĩ đến cái duyên thầm của họ mình hôn họ là vì nghĩ đến nụ cười của họ ánh mắt của họ à, cái đồng tiền của họ mình cộng nguyên đóng lại cái mình hôn cái đã chứ còn nếu mà mình xé từng thành ra thì nó không nó không có như vậy nha cho nên quán chiếu năm quẩn là hành giả thấy rằng cái này là sắc quẩn nè cái này là thọ cái này là tưởng cái này là hành và cái này là thức mà nãy tôi có nói thức quẩn là gì thức quẩn là cái biết đơn thuần là sao có nghĩa là con mắt nó chỉ chụp hình thôi và cái lỗ tai mình nó chỉ nghe tiếng động chứ nó không biết đó là cái gì nhưng mà bên khi mà nó nghe xong nó chuyển qua bên ý thức cái, ý đó mình nói à cái này là dụng cổ cái này là cải lương cái này là hát sẩm nè cái này là quan họ cái này là máy nhì máy nhì máy đẩy cái này là giọng cổ nam bộ cái này là giao hưởng cổ điển cái này là nhạc ra cái này là nhạc pop nhạc rock đó. chứ còn canh lỗ tai anh không biết nhiều như vậy anh lỗ tai là anh chỉ biết là âm thanh tiếng động thôi ừ. rồi mũi cũng vậy cái biết của mũi nó rất là đơn giản nó chỉ nghe cái mùi nó biết cái mùi đó thôi nhưng mà mình biết đó là mùi chuối chiên hay là trứng chiên hay là bánh chiên hay là bánh xèo hay là bánh hay là cái giống gì đó là, là khác à, là cái lỗ, lỗ mũi nó chỉ nghe mùi chứ nó biết là cái gì hết rồi cái phân tích bên trong à, thì cái biết đơn giản của năm của năm căn vật chất đó, thì cái đơn biết đơn giản đó đừng gọi là thích nha còn cái chuyện mà mình nghe xong mà mình thích mà mình mình nghe mà mình nhận ra đó là mùi chuối chiên hay là mùi trứng chiên thì cái đó là cái biết của tưởng rồi mình nghe mà mình thích rồi mình không thích thì cái đó là bên hành quẩn mà mình nghe mà mình cảm giác dễ chịu hay khó chịu thì đó là thất quẩn còn cái thần kinh khứu giác thị giác thích giác thì cái đó là sắc quẩn tức là mình nhìn cái đó mà mình biết nó là cái bánh xèo hay là cái bãi phân bò đó làm trò hồi đó tôi nhớ nó tôi quán còn nghĩ tôi gặp cái pizza đó tôi nói giống người ta mửa rồi hốt đem đi chia đem đi nước để cái pizza nó có nấm rồi nó có ớt rồi nó có chi mà nó giống quá giống đi à, lúc mình chưa chưa biết ăn pizza mình nhà quê mình hai lúa mà mình là vừa hai lúa mà kim là phó thường dân nam bộ cho nên mình nhìn cái pizza nó trội sao nó giống cái đống mỡ của mình trai nhậu mỡ rồi đem đi nướng rồi nhưng mà khi mình biết được thì thấy nó phê thiệt ở Venice có ý có dịp đi Venice bánh nó nó rất là mỏng nó mỏng lét kìa ừ. ồ tức là trong rừng mình nghe không được các vị có nghe không uổng ha à, nghe là được và nghe là được nhớ nha tức là cái mũi mình nó ngửi cái mùi nó không có biết nó là cái mùi gì rồi cái trong nó mới phân tích à nó mới phân tích ví dụ như mình nghe cái mùi Gucci là mùi Chanel mình nghe mà nó y như cái mùi của cái người mình thương là mình khởi lên tâm tham nhưng mình chỉ nhớ cái bà mình mới chửi sáng mà cũng một sàn mùi Chanel <laughs> là nó chuyển qua tâm xanh như vậy thì cái hành quẩn mình hồi nãy nó là tham nhưng bây giờ nó chuyển qua xanh dễ sợ như vậy đó tức là cái người bình thường nó cũng xài mùi Chanel number five gọi là mùi Gucci mình đang thích đang thương đang nhớ đang khoái chí vậy đó thì mình đảo mắt mình nhìn coi có phải nàng ở đây không thì mình, liếc mình thấy cái bà mới chữ lộn bà đang đứng người đó bà cũng <laughs> xài cái mùi đó thì lúc đó là cái hành quẩn mình nó chuyển chuyển tông liền từ tâm thao nó qua cái tâm tâm tâm sân nhớ nha thì cái đó được gọi là quán chiếu năng quẩn quán chiếu năng quẩn là vậy tức là à, nếu mà tu tu thọ quán niệm xứ thì tôi biết đây là sự khó chịu đây là sự dễ chịu còn nếu mà tu tu pháp quán niệm xứ tôi biết đây là thọ thọ quẩn nha còn nếu mà tu tu tâm quán tôi biết đây là tâm tâm sân nhưng mà nếu tôi tu pháp quán thì tôi biết đây là sanh triền triền cái còn tôi biết đây là tưởng quẩn bất thiện có nghe kịp không có nghĩa là cũng là cái sự nhận nhưng mà nó chuyên nghiệp hơn nó đòi hỏi cái tôi có một cái chiều dày giáo lý hơn nghe kịp không à, ok à, cho nên là đó cái pháp quán niệm xứ là như vậy là biết rõ đây là năm triền biết rõ cái nào là năm quận biết rõ ồ thì ra cái sự có mặt của chúng sinh trong đời nó chỉ là sự có mặt của của năm quận mà thôi sắc là gì thọ là gì tưởng là gì hành là gì thức là gì nhớ nha ừ. như vậy thì mình học nên mình mới thấy cái cái cái cái khía cạnh cảm giác cái nó là thọ quẩn cái cái chuyện mà mình thấy dễ chịu quá chịu nó chỉ là một phần nhỏ của cái gọi là tâm thức cái chuyện mà mình nhận ra cái này là cái gì đó, thì nó chỉ là tưởng quẩn nó là một phần nhỏ của tâm thức rồi cái chuyện thiện ác thích hay là ghét nó là một phần nhỏ của tâm thức cái chuyện mà mình nghe hay là mình ngửi mình nếm mình đụng thì nó là một phần nhỏ của tâm thức bởi vì nó là thức quẩn nghe rồi thêm nữa trong đây có chú thích thêm mình biết khi mà hành giả mà quán chiếu năng quẩn khi mà hành giả quán chiếu về sắc quẩn thì giả biết rằng do vô minh đời trước mà ta có sát quẩn nếu người trí chậm thì họ chỉ thấy cái đó thôi do vô minh đời trước nên mới có sát quẩn đời này còn nếu người trí nhanh thì họ nghĩ nhiều hơn do vô minh đời trước cho nên mình mới có thích trong sát quẩn do có thích trong sát quẩn nên ta mới đời này ta mới có sát quẩn phạm thiên cõi vô sắc kiếp trước họ không có thích sát quẩn cho nên kiếp này họ sinh ra họ vô sắc phạm thiên vô tưởng họ từng chán cái danh quẩn cho nên đời này sinh ra họ không có danh quẩn còn mình thì quẩn nào mình cũng khoái hết cho nên kiếp này mình sinh ra quẩn nào mình cũng có hết <laughs> nghe kể chưa à, mà tại sao họ thích là bởi vì vô minh trong bốn đế mà vô minh trong bốn đế là gì không biết mọi hiện hữu là khổ à, vì cái hiện hữu nào cũng nằm trong ba khổ không biết rằng niềm đam mê nào cũng là đam mê trong cái khổ mà vì đam mê trong khổ nên mới đầu tư thêm khổ mới muốn hết khổ thì phải chấm dứt cái niềm đam mê trong khổ mà muốn chấm dứt thì phải tu tập con đường và chánh đạo tôi cứ nhắc tới nhắc lui hoài mà không biết trong râm có còn nhớ không em còn nhớ hay em đã quên cái bị còn râm còn nhớ đó không ta nhớ hả đừng có coi thường cứ tưởng là cái đó sao không nhắc hoài đừng có, có con thường nó bởi vì sẽ có một ngày mà tôi nằm xuống tôi chết rồi tôi vô hủ rồi quý vị sẽ nhớ ơn quý vị sẽ gọi thầm tên tôi hàng kia hồi xưa mới nhắc đi nhắc lại hoài cái này tại vì bây giờ mình thấy nó không có gì hết nhưng mà khi nó đã thành cái công thần chú rồi đó thì quý vị đi tu thiền nó sướng vô cùng nó sướng vô cùng cứ nhớ mọi hiện hữu trong đời là khổ vì chúng có thêm chữ vì nữa nha vì chúng nằm trong ba khổ rồi còn ví dụ về ba khổ trong em còn nhớ không ví dụ nha nóng nực là khổ khổ quạt máy đang hoạt động tự nhiên cấp điện là hoại khổ còn nóng là khổ khổ nha nóng lực nóng nực là khổ khổ quạt máy đang làm việc tự nhiên bị cấp điện là hoại khổ sự có mặt trong xứ nóng là hành khổ cứ nhớ vậy đó là ví dụ như vậy đó nhé sự nóng nực là khổ khổ quạt máy đang dùng tự nhiên bị mất điện là hoại khổ sự có mặt trong xứ nóng là hành khổ chính vì vậy mọi hiện hữu đều nằm trong ba khổ và tất cả những gì nằm trong ba khổ đều được gọi là khổ đế và chữ khổ trong khổ đế nó không phải chỉ đơn giản là khổ trên cảm xúc mà là khổ trên bản chất bất toàn nói chung chứ còn mà người không biết đạo nghe nói khổ là nghĩ đến cảm giác mà nếu mà nghe nói khổ mà nghĩ đến cảm giác như vậy hỏi với mấy vị phạm thiên có gì đâu họ khổ đúng phạm thiên không có khổ khổ nhưng mà họ còn bị dính hai cái khổ sau nghe cho nên là nhớ như vậy nhớ là mọi hiện hữu là khổ vì chúng còn nằm trong ba khổ mọi đam mê của chúng ta chỉ là đam mê trong khổ muốn hết khổ phải chấm dứt đam mê trong khổ mà muốn chấm dứt đam mê phải hành con đường bát chánh đạo ừ, phải nhớ và chính vì không có biết bốn điều này cho nên mình mới thất trong trong sắc quẩn nên đời sau mới tiếp tục có sắc quẩn chính vì không biết bốn đế là gì nên mới tạo ra phi phúc hành ra phúc hành để đời sau sanh ra mới sanh vô mấy cõi dục giới mà chính vì sanh vô cõi dục giới cho nên anh mới có đủ sáu căn mà ở đâu có sáu căn thì ở đó có đủ năm quẩn như vậy thì cái sắc quẩn này là một chỉ dấu cho thấy rằng đời trước anh từng mê ở trong vật chất anh mê vật chất cho nên anh mới tạo các cái nghiệp nào đó mà nó dẫn ra bây giờ anh có nguyên một cái cục vật chất chứ nếu ngày xưa mà anh không có mê vật chất thì anh về cổ vô sát anh ở rồi nếu ngày xưa anh chị không có mê ờ, cái đời sống tinh thần á thì bây giờ anh chị đã sanh cho cổ vô tưởng rồi mà xưa cái giống gì cũng mê cho nên giờ sanh ra cái giống gì cũng có <laughs> nhớ cái này chính vì đó cái gì cũng mê cho nên bây giờ cái gì cũng có nhưng chuyện nhân này mới ghê nè quẩn nào cũng có nhưng mà nó có trong điều kiện nào đúng đúng còn nghe không phải ghi nè do mê năm quẩn hả nên nay quẩn nào ta cũng có nhưng có trong điều kiện hoàn cảnh nào hả? tùy theo phước tội của ta đúng đúng nghe không ta cái vụ này là phải ôn nữa à. nhắc lại nha do đam mê năm quẩn nên nay ta quẩn nào cũng có nhưng có trong điều kiện nào tùy theo phước tội của mình à hàng phi châu đen thui ốm tông teo bụng bự đầu chờ giờ à, không có ăn cũng là năm quẩn nhưng mà năm quẩn trong một cái điều kiện phải nói là quá thảm trong khi một cái thằng thụy sĩ một cái thằng bắc âu cũng năm quẩn mà phải nói là nó sung sướng không tả nổi cái bảo hiểm y tế cái phúc lợi xã hội của mấy cái xứ mà tây âu với bắc âu là phải nói là đúng là thiên đường đó. thật sự là thiên đường nghĩa đen lẫn nghĩa bóng coi như mình về mình mình đọc báo việt nam mình thấy ba cái tai nạn lao động là tai nạn lao động đó làm thợ hồ làm thợ xây mà coi như té một cái là được hỗ trợ 5 triệu đồng tôi không biết 5 triệu đó về mua nhang hay mua hòm mình biết mua cái nào nhưng mà đối với tôi 5 triệu là chỉ có mua hòm mà không đủ nữa mua nhang thì đủ trong khi đó mấy cái xứ mà như bắc âu bên tây âu hoặc mỹ mà nó đền bù tai nạn lao động là như khỏe ru luôn nó đền phê luôn tôi có biết một cái cô đó ở bên úc là cô bị tông xe mà coi như cô bị tông như thế nào đó mà nó đền cho cổ hai triệu người việt nam coi như mình nghe của bị tông mà đền tôi cũng ham tôi muốn cho nó tông tôi cho rồi lúc tôi nghèo quá trời nó vớt mình đỡ quá <laughs> thiệt lúc nó túng quá tôi cũng muốn kiếm tai nạn nhưng mà không biết là cái chỗ mình bị nó có đền nhiều như vậy hay không cho nên là do đam mê trong năm quẩn nên ta nay quẩn nào cũng có còn có trong điều kiện hoàn cảnh nào thì tùy thuộc vào phước tội của ta thái tử tất đặt ra trong đời quá khứ cũng từng đam mê trong năm quẩn cho nên nay thái tử cũng có đủ năm quẩn nhưng mà năm quẩn của thái tử có trong cái điều kiện rất là hoàng tử còn có nhiều người là cũng có năm quẩn nhưng mà trong cái điều kiện nói nó hơi kỳ chứ thế mấy con chó nhà giàu cái nhà nghèo nó ngang nhau cái con mà trấp phồ mình trong đó nó là coi như là của anh chị đó là coi như tuyệt vời trong khi nó có nhiều con ở Việt Nam là cứ Noel đó là nó đi về với Chúa cứ Noel là Chúa gọi thôi chẳng hạn như Việt Nam mà mấy cái xóm đạo đó mà mà tới cái mùa mùa Noel đó là coi như là nó cái con nào cũng bị Chúa gọi về hết nha cho nên làm thân chó mà kỳ xứ nha ok rồi tiếp theo là quán chiếu gì ta quán chiếu mười hai xứ à quán chiếu mười hai xứ nó rất là sâu toàn bộ vũ trụ gồm chúng sinh và vạn vật trong đó ha đều không nằm ngoài sáu căn và sáu trần trung trung còn nhớ cái này không ta trung trung còn nhớ này không có nghĩa là bây giờ không có cái gì trong cái trời đất bao la này từ chúng sanh cho đến vạn vật ngoài ra mà không có nào nằm ngoài sáng căn sẽ trần hết tôi hỏi nè như mặt trời mình không có rờ nó được đúng không nhưng mà mình nhìn nó được như vậy nó là cảnh sát mình mình nhắm mắt lại mình có thể nghĩ về nó được như vậy nó là cảnh sát đúng không rồi cái mùa thu Tokyo mà mình ghé năm 2013 lúc đó mình biết nó bằng mắt bằng tay bằng mũi bằng lưỡi bằng thân bằng ý được nhưng mà nó là chuyện của năm 2013 bây giờ mình đã về Việt Nam mình đã về Mỹ mình đã về châu Âu rồi thì cái mùa thu Nhật Bản năm 2013 bây giờ mình chỉ còn biết được nó qua cảnh cảnh Pháp có nghĩa là mình không còn thấy mình tạm thời mình không có thấy được nó mình không còn biết được nó qua qua năm căn nhưng mà mình qua năm căn vật chất nhưng mà mình vẫn còn có thể biết nó qua nó qua cái ý ý thức qua cảnh sát tức là biết qua mắt thì gọi là cảnh sát biết qua tai gọi là cảnh thân biết qua mũi là cảnh khí biết qua lưỡi là cảnh vị biết qua thân là cảnh xúc còn biết qua cái đầu là cảnh pháp nhớ nha rồi như vậy thì một cái mùa thu đông kinh cách đây mấy năm mọi sự nó đã không còn nữa nhưng mà nó vẫn có thể là cảnh cho mình biết quỷ thức mặt trời đó nó xa mình thiệt nhưng mà mình vẫn có thể nhìn nó hoặc là mình vẫn có thể suy nghĩ về nó đại dương biển cả rừng sâu đồng ruộng sa mạc người thú chim muôn tất cả trong vũ trụ này quý vị tìm cho tôi cái gì mà xa năm căn giác quan ấy, không biết mà cả cái đầu của quý vị cũng không biết thì cái đó không có không có cái gì cũng phải mình cũng phải biết đó bằng một hay là nhiều giác quan thí dụ như gì cái ly trước mặt tôi nè tôi nhìn nó thì nó là cảnh sắc tôi lấy con tay tôi búng nó cái có nó nó kêu nó ngăn lên nè thì như vậy lúc tôi đang biết nó bằng cảnh thanh tôi ngửi nó bằng mũi thì tôi biết nó bằng cảnh khí mà tôi nếm nó thì nó bằng cảnh vị tôi rờ đó nó là cảnh xúc tôi nhắm mắt lại tôi nghĩ tưởng về nó nó là cảnh pháp trong rung còn nhớ nè không ta à chết chưa trưa rồi trưa rồi nghĩ nghĩ phải nghĩ thôi mai học tiếp alo quên xin hẹn các vị lại ngày mai trong room không nói tiếng nào hết xin hẹn hẹn chúc các vị một ngày vui một đêm an làm nhiều mộng đẹp bye bye Idang me nyatinang ko sukita hon nyatayo Idang me nyatinang ho sukita hon nyatayo Idang me nyatinang ho sukita hon nyatayo ඉදං මේ පුඤ්ඤං පසවාඛයා වහං හෝතු ඉදං මේ පුඤ්ඤං නිපානස්ස පච්චයෝ හෝතු මමං පුඤ්ඤං පදං සබ්බ සත්තනං දීමා සාදු සාදු සාදු